anh ơi dạ cả nhà mình hãy uh, dành uh, hãy tặng cho iUp Live của em Thắm và đội nhóm GBIT VN của chúng ta thật nhiều con số 8 đi ạ con số của nhà lãnh đạo ạ hôm nay anh em đẹp trai quá dạ rồi anh bật mic lên anh bật mic lên anh anh bật mic lên anh bật mic lên À, xin chào tất cả gia đình nhà chúng ta nhá. Chiều nay em Hải à, sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta về chính sách Cao Ăn, một cái chính sách rất tuyệt vời đúng không ạ? Một công ty tuyệt vời thì à, chắc chắn đời sau đó là một cái chính sách mà hỗ trợ cũng như là chúng ta có những quyền lợi rất là tốt. Thì Cao Ăn là một trong những công ty đang được đánh giá là tốt nhất thế giới hiện nay. À, em Hải nhấn mạnh là tốt nhất thế giới hiện nay ạ. Và chúng ta may mắn là chúng ta đã cho bản thân chúng ta một cơ hội để đón nhận cái cơ hội tuyệt vời này, cơ hội để mà giúp cho rất nhiều người thành công và bản thân chúng ta cũng thành công à, như hồi nãy em à, em Hồng Tắm vừa nói thì và em Hải khi đến với Rao Ăn là đã là một uh, cổ đông một doanh nghiệp bất động sản à, và cũng là, là thành viên của công ty cũng là làm một chuyên gia bất động sản và trước đó thì đã từng công tác ba à, tổng công ty công ty lớn nhất à, đó là công ty vật liệu xây dựng số 1 rồi à, tổng công ty mỹ đường 2 và à, sau đó là làm công ty cổ phần số Vinamilk nhưng trong gần 20 năm công tác thì em Hải chưa có một kết quả gì à, đó là cơ đầu ăn thì em Hải bắt đầu à, đón nhận và thấy được cực kỳ giá trị và đặc biệt ý, ý nghĩa nhân văn của nó là chúng ta có thể khởi nghiệp với diện 3 triệu đồng 3 triệu đồng mà chúng ta có thể có được cái một cái doanh nghiệp toàn toàn cầu đến hôm nay em Hải khẳng định rằng em Hải là một doanh nghiệp toàn cầu bởi sao ở vị trí là giám đốc một sao em Hải đã có thu nhập tối thiểu hàng tháng là trên 10 triệu đồng chưa nói các khoản hồng khác và đây là một cái cơ hội ừ, không phải à, không phải là ai cũng dễ dàng đón nhận bởi sao chúng ta phải cho bản thân cơ hội và người đó phải thật sự có chuyên à và cái chuyên là sao cái chuyên là chúng ta à, phải mở lòng đến những cái điều những cái điều kiện những cái cái cơ hội đến chúng ta nhưng mở lòng một cách chặt chắt lọc anh chị nhé chắt lọc tại sao chắt lọc là sao ở ngoài kia tại sao em Hải vào đây thì chính thức cũng khoảng à, là hơn một năm thôi nhưng với trải nghiệm của mình thì đã rất nhiều doanh nghiệp những công ty sân sàn làm cho nhiều người phá sản và em Hải được chúng ta mời à, dĩ nhiên em Hải sàng lọc à, sàng lọc thì đón cơ đo ăn thì rất là tuyệt vời và hôm nay thì em Hải sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người một cái cô đó là chính sách của cơ đội đo ăn đo ăn của chúng ta có 7 7 hoa hồng bảy hôm này giúp cho chúng ta thứ nhất chúng ta sẽ được nghỉ ngơi sớm nghỉ hưu sớm thay vì như em hải làm 20 năm tại công ty Dow One à sẽ là công ty Vinamilk và các công ty khác đúng không ạ hai tập đoàn lớn của ờ, của bên này xây dựng như là bên ờ, bên ngành lấy đường thì 20 năm công tác ông Hải không có gì cả nhưng tại Dow One đúng một năm đúng một năm làm việc thôi em Hải đã, đã được về hưu về hưu sớm à anh chị thấy tuyệt vời không ạ và mức lương là 12 triệu một tháng sau này khi ra ban đặt khoảng một tỷ người hoặc thậm chí là 5 tỷ người thì lương em Hải sẽ rằng 12 triệu đồng có thể lương từ 50 triệu thậm chí 80 triệu bởi vì ra ban chúng ta chia lại 40 trăm lợi nhuận à, cho cho những người là chúng ta phát triển cái à, mạng lưới à, đấy là doanh nghiệp thế kỷ 21 vâng em Hải sẽ đi luôn vào vấn đề anh chị không phải mất thời gian nhiều để ta mất thời gian cũng khá khá muộn rồi vâng xin xin chia sẻ anh chị chúng ta có tất cả 7 7 à, chính sách của bảy hoa hồng nhé vâng thứ nhất chúng ta sẽ à không biết là tắm nhìn cái mực cờ đó lắm không vì từ mình anh ơi nó hơi mờ anh ạ hoa hồng khởi động nhanh anh ơi nói chậm nha anh nhá em thấy anh nói nhanh đấy ạ ok em cảm ơn em nhìn có đó lắm không bây giờ được rồi anh được rồi ạ à? hoa hồng là một trong những hồng rất là đặc biệt chỉ có ở rau dĩ nhiên có một vài doanh nghiệp có hồng khởi động nhanh nhưng hồng này nó không giúp chúng ta có thể là tạo được một cái sức bật như là hồng khởi động nhanh là hồng 14 ngày tức là sao ngay thời điểm anh chị lên tài khoản tạo tài khoản cho bản thân mình ấy cho mình cơ hội thì chúng ta có 14 ngày khởi động 14 ngày khởi động chúng ta có ra quan có tất cả bốn gói giáo dục nó mãi sẽ chia sẻ bốn gói này gói thứ nhất là gói trắng gói trắng hay còn gọi là gói hoa rồi nó là 109 euro các anh chị nhé gói trắng là 109 euro và gói thứ hai là gói đen hay gói là black là tương đương với 299 euro và gói thứ ba là gói titan titan à sorry gói thứ ba gói vuông luôn hay là gói vàng à rồi ờ, một tí xíu à nó ngược tí đó là 790 euro rồi cuối cùng là gói titan titan à, gói này nó là 2499 euro tại sao hải phải giới thiệu tất cả anh chị các gói ạ à, về cơ bản đó ăn có bốn gói nhưng chúng ta chỉ khởi nghiệp với gói đầu tiên thôi anh chị nhé với gói trắng chúng ta có thể trở thành một doanh nghiệp toàn cầu và như em hải hôm nay là một doanh nhân cũng là một doanh nghiệp toàn cầu à, tại vì sao em phải được nhiệm quyền kinh doanh từ Rawan và kết nối là mạng lưới của thế kỷ của doanh nghiệp thế kỷ 21 thế vậy nói của lại chính chúng ta sao ạ à, khi mà chúng ta trong 14 ngày anh chị nha trong 14 ngày chúng ta khởi động nó và khi chúng ta chính thức uh, cho cơ hội và kích hoạt tài khoản chúng ta sẽ tuyển được bốn người đây chị ạ bốn người bốn người chúng ta sẽ được công ty tặng lại chúng ta một cái gói một chín luôn các chị nhé rồi gói này à, giúp cho chúng ta có thể tặng cho hay là giúp cho một người nào đó mà cảm thấy họ là một người cũng có à, một cái tư duy cũng một cái mong muốn khởi nghiệp tại Rao Văn với số vốn ban đầu là một là chín euro tương đương bao nhiêu 3 triệu Việt Nam đồng 3 triệu Việt Nam đồng ok và trong 14 ngày nếu anh chị tuyển nó được bao nhiêu ạ bốn người bốn người tham gia gói gì ạ gói 299 tức là gói đen rồi chúng ta sẽ chúng tôi có đi tặng lại cho gói hai nghìn chín ờ, rồi và tương tự như vậy chúng ta gói gold cũng như là gói giảm gói gold cũng như là gói hiện tại nếu chúng ta chúng ta tuyển được bốn người các chị nhé rồi bốn người chúng ta sẽ được công ty tặng lại gói là tương đương với hai nghìn bốn chín euro rồi ví dụ trong trường hợp trong vòng 14 ngày nó có một đồng hồ anh chị ạ à, cũng đồng hồ nhé rồi có đồng hồ hiển thị rồi và cái đồng hồ này sẽ báo chúng ta bao nhiêu 14 ngày và nó có cái thời gian cụ thể là 14 ngày 14 đây 14 đây ví dụ là bao nhiêu bao nhiêu phút đó khi mà nó trở về con số không không hết của ngày rồi không không hết của hao giờ rồi của à, cái thời gian nữa là con số không này thì chương trình chúng ta sẽ kết thúc và anh chị có tuyển được người thứ thứ bốn mà xin chuyển được con số không không này nha tuyển được con này thì chúng ta thì không có giá trị gì cho nên chị lưu ý là 14 ngày nó tính bằng giờ bằng phút đây là đồng hồ hiển thị rất cụ thể để anh chị biết rằng chúng ta có à, được các à, quyền lợi hay không và trong 14 ngày nếu chị tuyển được ba người ba người gói titan các anh chị nha titan và một người quay lại gói là à, một người với gói là gold nè gold rất là gói vàng đấy bảy 799 euro thì chúng ta sẽ được cái gì chúng ta chỉ được gói 799 mà thôi nha anh chị lưu ý nhé 799 euro mà thôi đây đây là cái điều kiện mà chúng ta phải lưu ý giả sử chúng ta tuyển được ba người gói titan và một người gói gold hoặc là chúng ta tuyển được ba người gói titan và một người trên này một người trên này là gói gói hoa gói trắng này gói trắng ạ à, thì chúng ta sẽ chỉ được gói trắng mà thôi ạ à. tức là gói thấp nhất nhé gói trắng tức là một lẻ chín euro đây đây là hoa hồng khởi động nhanh hoa hồng 14 ngày thì đây là cái hồng rất đặc biệt và chúng ta giúp cho bản thân chúng ta khi cho mình một cơ hội thì chúng ta à, gần là khởi nghiệp không đồng à, đều là rất là thú vị à, đấy là một trong những hoa hồng rất là tuyệt vời và lát nữa sau cái buổi chia sẻ này thì em Hải sẽ chia sẻ chúng ta có một hoa hồng 14 ngày nhưng nó đặc biệt hơn gấp rất nhiều lần mà chỉ có trong à, cuối năm 2021 và đặc biệt trong tháng tháng đầu tiên của năm 22 này lịch ta đấy ạ chúng ta mới được một cơ hội khởi nghiệp tuyệt vời như vậy lát nữa sẽ chia sẻ sâu về cái chính sách này sau à, đây là cái chương trình tổng quan các chị nắm vững ngày sau này chúng ta cũng là người chia sẻ chúng ta sẽ nắm rõ thế này và chúng ta chia sẻ để mọi người nắm còn chương trình đặc biệt thì nó chỉ có thể kéo dài 15 ngày một tháng là bao nhiêu đó thôi hai tuần gì đó thôi thì đây là cái chính sách đầu tiên hay là hồng đầu tiên của chính sách cho ăn đó thì uh, anh chị hãy anh chị hãy ghi lại ghi chép lại và à, có cái gì không hiểu thì em Hải sẽ hướng dẫn cho mọi người một tí ạ anh chị ơi anh chị à, có ai không hiểu chỗ nào không hả thì à, hãy giơ thì à. thắm ơi thắm ơi à. em nghe chị nói không thắm dạ có hình như là cái bảng cái bóng đèn nó chiếu nó bị chóa không có thấy rõ hình như là mình phải để cái bảng với cái bóng đèn nó cùng một phía thì cái chữ nó mới nổi lên mới thấy rõ thắm ơi cũng có thể lo cái biết em hôm nay nó hết mực á để em sẽ điều chỉnh làm một lần nữa con hôm nay đã sử dụng một cái tỏa đèn tức là nó chụp ánh sáng rồi đấy nhưng mà không biết sao còn chưa tốt hay là ban ngày không biết dạ, <laughs> chị thấy chị thấy là đèn với với bạn nó nằm một phía còn còn đèn mà đối diện với bạn á, thì à, nó nó bị phản phản chiếu cho nên nó chóa mắt anh chị ờ, em chỉ chia sẻ lại cái ờ, hoa hồng của của 14 ngày thì chúng ta ta là thành viên của công ty ví dụ như ngày hôm nay chúng ta đăng ký ngày hôm nay thì trong 14 ngày các chị tuyển một các công ty đau quan về công ty sẽ tặng đó là phải bằng 199 đô coi như là chúng ta kinh doanh không đồng với công ty tuyệt vời không ạ rất là tuyệt vời đúng không chị đấy thì ờ, bảng của số khai hàm này nó hình mờ cho nên là chắc nó cũng chưa rõ nhiều thì em cũng chia sẻ lại cho anh chị để hiểu rồi vâng, em Hải sẽ điều chỉnh anh chị ra cái đầy đủ em Hải sẽ xóa bảng luôn nhá để chia sẻ lo một phần cái viết hôm nay ấy, là lâu quá không xài cho nên là cái mực viết lông lâu ngày nó sẽ sẽ sẽ gần như là hết mực à, nó mờ một chút xíu và anh chị thông cảm rồi à, sẽ điều chỉnh lại một xíu anh chị nhé rồi, rồi đấy anh ạ nha phút hết mực nguy hiểm này các bác, ạ rồi tặng cho sếp đi, giấy khách này cái chị dung rồi các chị tắt mic để lúc nay hải nói cho nó vọng nhé rồi cả nhà nghe đó không rồi phòng cái rất là hồng khởi động nhanh của ngày ạ à. rồi ao hồng thứ hai rồi hoa hồng thứ hai là hoa hồng à, gọi là hoa hồng khách hàng thân thiết Đấy. hoa hồng hoa hồng khách hàng thân thiết hoa hồng này là một trong hoa hồng một trong những hồng cực kỳ đặc biệt anh chị có ai đã từng đi siêu thị không ạ nếu anh chị nào từng đi siêu thị thì anh chị biết rằng là nếu chúng ta đi siêu thị như là Copmart đúng không ạ siêu thị Lotte uh, Bixi hay là Vingroup chúng ta trong một năm chúng ta đi thì ờ, chắc chắn rồi cái cô ờ, mà nhân viên công an Mạng bên anh làm sao đấy anh Hải ơi? Alo? Chắc lại rớt mạng luôn. Anh Hải ơi! Các anh chị biết làm sao mà ngày mấy ngày nay mạng rớt nhiều không ạ? Tại vì là Tết ngày ta, ờ, ta ở nhà chơi rất là nhiều luôn. Vẫn còn đang ấy cho nên là mạng cũng yếu ạ. À. Sau đi cả nhà nhá. Anh Hải ơi! tại từ ra quan tại từ ra quan tâm trong cách số nhân đó dạ vâng cả nhà ơi đang bị nó đang bị đơ <laughs> cái màn hình một chút xíu để em chỉnh lại nhé dạ vâng ạ đúng rồi anh người ta hát karaoke suốt mà vì mạng nó cũng yếu qua mạng hết mà cho nên ngày hôm nay á internet nó cũng ờ, chập chờn rất là nhiều <clears throat> các anh chị thông cảm nhá yêu cầu thấm hát bài đi em chỉ hát mỗi tình yêu ra quan thôi ạ à, <laughs> bài hát ra quan thì rất là bà nhiều bài hát đúng không ạ bài hát của anh Trần Tuấn Kiệt rất là hay về ý nghĩa Được chưa Úp này ơi? À, sau này các anh chị à, làm trên à, đa số chúng ta làm việc ở Lao Quan thì à, các anh chị chia sẻ khách hàng qua online hết đúng không ạ? Thì em sẽ hướng dẫn các anh chị khi chúng ta ngồi trên phòng room để làm sao ạ? Để khách hàng nhìn thấy chúng ta để khách hàng đặt niềm tin vào chúng ta nhiều hơn. Ví dụ như ngày hôm nay em thắm chuẩn bị một cái phòng rất là nho nhỏ thôi đúng không ạ? nhưng khách hàng chỉ cần nói chuyện với em là người ta đã đặt niềm tin vào em rồi có phải là do chúng ta chỉ chuẩn bị cho em mỗi cái một cái phòng nhỏ thôi ạ à? thì khách hàng đó đã đặt niềm tin của chúng ta rất là nhiều giống như chị Huyền kia ngồi rất là đẹp này chị Dung ngày hôm nay còn cũng rất là đẹp và chỉ cần làm sao chúng ta quét một cái son một xíu thôi đúng không ạ trang điểm một tí thôi tại vì thay thế vào đó chúng ta đi ra ngoài chúng ta mất này tiền ăn này tiền tiền xăng cộ này tiền trang điểm phấn son này đúng không ạ nhưng mà đi tới nơi á thì coi như là chúng ta đã không còn được đẹp như lúc đầu tiên ở nhà nữa vậy thì khi trên phòng room các anh chị chuẩn bị cho em chỉ cần một cái phòng nhỏ thôi à để làm sao gọn gàng một tí là chúng ta sẽ chia sẻ trên phòng room rồi và khách hàng rất thích khi chúng ta đẹp trên phòng room đúng không anh chị à, có phải là các anh chị đã mất chi phí nhiều không ạ à? ở Rawan rất nhiều những cái giá trị sau tới đây thì em giúp các anh chị đăng bài đăng bài như thế nào cho nó hiệu quả và à, khi chúng ta ngồi vào phòng room chúng ta phải trang bị như thế nào để cho nó à, bắt mắt được khách hàng và khách hàng yêu chúng ta nhiều hơn Đó. hôm nay Hải chắc đang chỉnh bảng hay sao ấy các anh chị ạ yeah. à, ngày trước à. chị à, Huyền có có đã hiểu đã nắm bắt một tí được chưa cả đã hiểu tí nào chưa ạ các anh chị chính sách của Rowan đấy đó là chính sách đầu tiên chị hiểu rồi em dạ <laughs> cảm ơn chị rất là nhiều tại vì chị làm cái ngành này đã từ 2014 à, đến bây giờ là đã là 8 năm cái ngành network marketing rồi và chị từng trải qua rất là nhiều cho nên là chị chia sẻ cũng ờ, ấy là chị cũng hiểu là bao nhiêu phần trăm rồi dạ chị Chu Nhung chụp hình nhà cái đường truyền em tự nhiên nó mất không kết nối được cả nhà ơi em kiểm tra lại nãy giờ dạ được không anh được không laptop thì vào rất tốt nhưng nhưng, nhưng cái điện thoại lại không được rồi chắc sức mạnh của cộng đồng liên quan là lớn quá cho nên là có cái lẽ... đường truyền đó đó em ơi cái đường truyền của nó bị hư rồi dạ à, bị tắt nghẽn á bị tắt nghẽn á nên là nó vâng. không kết nối được nó không kết nối được từng ngày một chút xíu nhé em làm đau quan đấy rất nhiều người em nói chung là nói những cái câu tiêu cực rất là nhiều <laughs> em thắm chỉ có cười thôi <laughs> người ta nói thế ôi rồi ôi sao quan nó chết lâu rồi bây giờ mày mới làm à <laughs> bên người ta làm chán làm chê bây giờ mày mới làm à em thắm chỉ có cười thôi em thắm nói là em chỉ hỏi mỗi câu đấy thôi cho nên là ngày hôm nay thì em rất là tự tin à, em trao giá trị cho các anh chị rất là nhiều cộng đồng bên ngoài và tình yêu thương luôn luôn đến với chúng ta <clears throat> alo anh Hải ơi được chưa chị Dung đến ngày hôm nay còn yêu Rawan mà anh cũng yêu mà chị cũng yêu mà chị nhỉ quá thì thôi mấy ngày <laughs> Tết nghỉ mấy ngày Tết ở nhà anh chị đâu có nghỉ <laughs> nhưng mà chỉ có nhớ tụi em thôi nhớ tụi em là không có lên room được là là là hà nhớ chứ còn anh chị nhà vẫn mở mạng mở uh, youtube yeah. Dạ. xem à, và chương trình room motion ngày hôm nay thì uh, em sẽ hỗ trợ anh chị liên tục luôn tương tác khách hàng giúp khách hàng để tuyển dụng để giúp các anh chị trao cái quyền thương hiệu này cho nhượng quyền thương hiệu cho khách hàng của chúng ta à, và thì à, đến ngày à, chúng ta làm sao ai cũng phải được đi rồi ai phải cố gắng chuyển bố demo giúp cho bốn người đó biết đến cái cơ hội này và hiểu giá trị của Rawan em thắm cho anh cái quyền đồng chủ trì nhá dạ anh là chủ trì mà Đó. em vâng. đâu chủ kiểm tra à, kết nối này đang à, có vấn đề mạng hôm nay nó yếu quá đúng rồi sáng nay ngồi với ờ, mấy anh cũng ờ, không vào được anh chị chỉ biết... uh, reset lại cái modem reset dạ, dạ vâng ạ à. em vào lại được rồi đây chị biết làm sao mà em thắm bốn các anh chị là khi chúng ta Úc Lai hà chia sẻ chính sách thì các anh chị bật lên để làm gì ạ để chúng ta hiểu được cái giá trị của, nếu chúng ta không tập trung thì không thể nào chúng ta hiểu được giá trị đó à, em thắm em, thấy đó không ạ mà nó bị kết nó bị gián đoạn do do do, do mạng rồi chúng ta tiếp tục nhé à, xin lỗi cả nhà à, khách quan cái cái lỗi khách quan một tí là anh chị phải chờ đợi chúng ta có phòng thứ hai là điểm khách hàng thân thiết em hải vừa phân tích đấy, đúng không ạ nếu em thắng cuối năm có 100 triệu thì chắc chắn em sẽ không được à, mười phần trăm đi không được là 10 triệu đâu bởi vì sao ạ họ sẽ cho chúng ta quy đổi bằng, bằng hiện vật là siêu thị chắc chắn là bán hàng mà thì họ sẽ quy đổi 10 triệu đó bằng bằng bằng sản phẩm tương đương 10 triệu như vậy là nó gọi là điểm khách hàng thân thiết hay là thành viên thì ở đây chúng ta cũng có điểm khách hàng thân thiết nhưng ở round tuyệt vời hơn rất nhiều anh chị nha nó không phải là 10 phần trăm tức là này điểm này nó gọi là điểm khách hàng thân thiết hay còn là cowboy và khi chúng ta tham gia một gói giáo dục à, ví dụ chúng ta tham gia gói giáo dục là chúng ta có được 109 euro anh chị nhé 109 euro rồi với gói là 109 euro thì chúng ta sao ạ chúng ta được công ty cho chúng ta 5 ngàn điểm 5 ngàn điểm Airboy rồi khi chúng ta tham gia với gói 109 euro mà chúng ta được công ty tiền cho chúng ta một năm miễn phí một năm à, miễn phí trên chơi game trên nền tảng Mister Mister rồi một năm tương đương với 6 với 9 euro dĩ nhiên cái này thuộc về chính sách là nó thuộc về các quyền lợi thì cái vấn đề khi chia sẻ tổng quan thì à, ngày mai hoặc là sang ngày thứ thứ ba mùng 8 mùng 8 thì bạn Phú hoặc là chị Phúc sẽ chia sẻ cụ thể cho bạn chị hơn thì chúng ta thêm một năm là 60 tổng cái 9 euro rồi chúng ta được gì ạ à? chúng ta được uh, một năm liter chơi như vậy thì chúng ta kích hoạt nó khi kích hoạt liter là chúng ta được bao nhiêu ạ à? chúng ta được thêm một ngàn điểm nữa một ngàn điểm B nữa và khi chúng ta kích hoạt một lên Bitcoin thì chúng ta được một ngàn điểm B và với gói một là chín à, công ty cho chúng ta đến ngày bao nhiêu ạ à? đến ngày khoảng 30 tháng 6 và chắc chắn cái chương trình này chương trình này nó còn rất là nhiều à, à nó hỗ trợ liên tục cho chúng ta đến ngày 36 năm 2022 chúng ta được lên gọi là gì ạ gọi là nâng cấp miễn phí nâng cấp miễn phí anh chị lưu ý nhé cái chương trình này là gần như thường xuyên à, à thường xuyên chúng ta lên là gói đen hay là gói lách gói lách rồi chúng ta được cộng thêm ạ cộng thêm 1.000 điểm ab với các chị nhé và rất quan trọng ở chỗ này này cái mà chúng ta lên chúng ta được tặng một năm miễn phí cái một một năm miễn phí Victor này ấy, nó đó là một trong những điểm gọi là điểm AB các chị ạ à. và chúng ta hoạt động để có được tất cả các khoản hoa hồng ấy, thì chúng ta phải có điểm AB AB này em phải sẽ giải thích ở cái phần sau nhưng mà sẽ nói sơ cho anh chị biết điểm AB này rất quan trọng chúng ta tích quán Victor tức là chúng ta đã sử dụng một trong những sản phẩm của đối tác đó là vector chúng ta được một điểm AB anh chị nhé một điểm một điểm AB này và có phải rằng là là chúng ta kích vector được một ngàn điểm AB để chúng ta được thêm một điểm AB để hoạt động và với row chúng ta cần tối thiểu là 3 điểm AB để lát nữa Hải chia sẻ chia sẻ ba điểm AB như nào thì chúng ta đã có một điểm rồi còn lại chúng ta còn hai điểm ở đâu thì lát nữa Hải chia sẻ sâu như vậy là với một gói lớp một đại chín chúng ta được tổng cộng bao nhiêu ạ total là bao nhiêu ạ năm ngàn năm ngàn cộng với là 1 ngàn rồi còn thêm 1 ngàn nữa là 1 ngàn lá tích Victor 1 ngàn chúng ta nâng cấp vũ khí là tổng nó bao nhiêu rồi rồi tổng nó là 7 ngàn các anh chị nhé 7 ngàn 7 ngàn này rất quan trọng bởi sao ạ khi ra quan hoạt động và sau này và theo lời chủ tịch chúng ta vừa nói hai năm đến hai năm nữa ra quan đạt bao nhiêu ạ đạt một tỷ người một tỷ người trên toàn thế giới và mục tiêu của các là bao nhiêu ạ 5 tỷ người mục tiêu 5 tỷ tại sao có 5 tỷ ạ bởi vì ạ hiện tại có 5 tỷ người đã sử dụng mà smartphone vậy là nếu với các là cơ hội chúng ta chỉ làm việc hoàn toàn chiếc chiếc điện thoại di động như vậy là chúng ta có thể tiếp cận với 5 tỷ con người các chị tuyệt vời không? dĩ nhiên để đạt 5 tỷ con người thì đó là trách nhiệm của chúng ta khi chúng ta chia sẻ và à, lan tỏa cái giá trị này dĩ nhiên giá trị như thế nào chúng ta sẽ đi sâu tiếp, tiếp tục nữa thì đấy 5 tỷ ngôi sẽ là trách nhiệm chúng ta để lan tỏa và chúng ta được hưởng các quyền lợi trong bảy quả no hồng của chính sách của đó ăn như vậy là à, khi chúng ta một tỷ người và trong đó chúng ta có bao nhiêu chúng ta có khoảng ít khoảng là 50 doanh nghiệp đấy hôm nay Long An có khoảng 15 16 doanh nghiệp thôi nhưng mà khi đó 50 doanh nghiệp và cách chia sẻ cái lợi ích của nó như sau mỗi doanh nghiệp hợp tác với Long An thì phải chia lại lợi nhuận 50 và 50 ví dụ khi Đào Văn có một công ty chuyên cung cấp về đồng hồ như là đồng hồ thụy sĩ đi giả sử như vậy cái đồng hồ đồng hồ đó họ là ờ, lợi nhuận là bao nhiêu ví dụ bán ra là 5.000 đô và lợi nhuận là 1.000 đô đi 1.000 đô các anh chị nhé 1.000 đô này thì sẽ là chia lại 50 và 50 50 quay lại với công ty Rao Anh Rao Anh nó mới quay lại với công ty cung cấp dịch vụ đó là công ty cung cấp đồng hồ đồng hồ anh chị ạ à. như vậy là lợi nhuận hai công ty bằng nhau lợi nhuận hai công ty bằng nhau và chúng ta được chia lại sao ạ 50 50 thì có phải là đó là 500 đô la không ạ 500 USD tương đương như vậy ạ cũng là 500 USD 500 luôn ạ 500 USD như vậy là 500 USD này công ty Doan sẽ làm sao công ty chia lại 80 và 20 là sao ạ à? tức là 80 là chia lại cho cộng đồng trong đó 40 phần trăm này 40 phần trăm này sẽ chia lại cho chúng ta cho những người đang lan tỏa giá trị và phát triển cộng đồng này tạo bằng lưới 20 phần trăm trong công ty chia lại cho Rao Văn tức là tức là sao các nhà quản lý trong công ty Rao Văn để vận hành doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp trả lương cho cán bộ lãnh đạo cũng như là các cán bộ và nhân viên như vậy là chúng ta thưởng 80 phần trăm và 80 phần trăm trong này 40 phần trăm chia lại cho những người sở hữu mua bán các sản phẩm đó tức là sao 80 chia đều cho như này thì các anh chị thấy tuyệt vời không ạ rau ăn chia lại chúng ta 40 phần trăm lợi nhuận của tổng số lượng 80 phần trăm và 40 phần trăm lại cho những người đang mua à, các sản phẩm dịch vụ của đối tác rau ăn ví dụ như là nó là bao nhiêu ạ à, hồi nãy em hỏi là 50 doanh nghiệp đúng không ạ đấy đấy 50 doanh nghiệp như vậy là chúng ta được rất là nhiều giá trị và ngày hôm nay bản thân Hải vừa nói là em Hải đang 10 đến 12 triệu đúng không ạ khi mà nó có bao nhiêu 50 ngàn 50 doanh nghiệp như vậy thì lợi nhuận rất nhiều và bản thân vị trí của em Hải hôm nay nó không phải là 12 triệu nữa có khi nó lên bao nhiêu có khi nó lên đến 30 20 này có khi lên 30 triệu này 30 triệu thậm chí là 50 triệu anh chị nhé 50 triệu Việt Việt Nam đồng một tháng à, rất là tuyệt vời đúng không ạ đấy là những cái điều kiện mà ra quan tạo giá trị cho chúng ta rất là tốt thì em Hải nói về cái điểm khách hàng thân thiết khi mà doanh nghiệp phát triển như thế thì có phải 50 doanh nghiệp này vào chúng ta mua đồng hồ ví dụ đồng hồ này là giá 500 đô la cái điểm AB chúng ta có bao nhiêu ạ chúng ta có 7 ngàn và một điều đặc biệt nữa anh chị lưu ý ạ mỗi ngày chúng ta vào click chuột một click chuột trong cái cái, cái điện thoại tài khoản chúng ta đấy cái back office chúng ta chúng ta được cộng thêm một điểm nữa cộng một điểm một tháng chúng ta làm đều đặn chúng ta được 30 điểm anh chị tính được rồi không ạ và như vậy là nếu round one đạt được cái chương trình này không kéo dài thì quá lâu có thể là cuối năm 22 sẽ ngừng lại thì ví dụ như là một ngày một điểm một tháng 30 điểm và một năm chúng ta có 12 tháng chúng ta có bao nhiêu 360 điểm 360 điểm như vậy anh chị thấy chúng ta có một số điểm là 7.360 ví dụ như thế thì rất là lớn đúng không ạ và 50 doanh nghiệp này bán các sản phẩm nếu anh chị mua cái đồng hồ này công ty này sẽ cam kết chúng ta là à, 50 và 50 cả nào 50 50 trường hợp đặc biệt nhé 50 50 là tức là sao anh chị bỏ ra 250 đô la để mua cái đồng hồ còn lại 250 đô la sẽ dùng điểm LB này mua cái đồng hồ này thế chị hiểu vấn đề chưa ạ tức là chúng ta sử dụng một nửa số tiền có của chúng ta và 50 phần trăm còn lại sẽ sử dụng tiền LB này khi mua các sản phẩm mà đối tác để các phải ví dụ thế nhưng có trường hợp là nó là 70 30 là sao ạ tức là có doanh nghiệp họ chỉ chấp nhận 30 thôi và nói rằng anh phải bỏ ra 700 đô la để mua đồng hồ còn 30 đô la sẽ à, tính bằng số điểm IB chúng ta có và điểm IB này các chị lưu ý một điều em Hải nói hồi nãy đến cuối năm nay hoặc có cùng lắm là nửa sau năm nó sẽ ngưng lại không cho nữa thì khoảng một hoặc hai tỷ người sau này khi họ đến đây để họ có điểm IB này cho làm sao họ phải mua lại từ chị chúng ta đấy nên là điểm IB này cực kỳ giá trị nhé nó không giống như câu chuyện em Hải nói là chúng ta đăng ký à, vào khách sạn à, và siêu thị và chúng ta được bao nhiêu ạ 10 phần trăm bảy phần trăm mỗi năm 10 có khi là 7 tùy tùy siêu thị ạ thì đây chúng ta được cái giá trị rất lớn từ rau ăn và cho không anh chị chúng ta vào đây ạ và tại vì sao hôm nay nó đi ngược một tí chúng ta vào đây chúng ta mua một gói giáo dục chúng ta được học mãi mãi tại rau ăn và chúng ta phát triển doanh nghiệp chúng ta chúng ta được được được hưởng cái gói giáo dục học mãi mãi và được những cái giá trị và là bao nhiêu ạ 7 ngàn điểm này 7 ngàn điểm thành ra thì nó đi cực kỳ giá trị đấy đấy là những cái thông tin mà em hải muốn nói về cái hoa hồng thứ hai đấy các chị lưu ý nhé thì cái này là vì do chúng ta chưa học tổng quan cho nên là em nói hơi sâu một tí để anh chị nắm được tại sao nó như thế đúng anh chị không hiểu được cái hiểu đi nó có giá trị thế nào cứ khen giá trị mà không hiểu nó từ đâu à đấy là những thông tin là hải vừa chia sẻ anh chị với hoa hồng thứ hai không biết anh chị có ai chưa hiểu rõ thì à, à, có thể đặt câu hỏi để à, bạn bạn thắng và sẽ đọc câu hỏi lên em hỗ trợ anh chị hiểu sâu hơn em một tí xíu tại vì à, những thông tin này thông tin cực kỳ quan trọng chúng ta nắm đó để chúng ta chia sẻ cho những khách, khách hàng hoặc đối tác của chúng ta đây chị nhé Hải ơi Hải ơi chị có ý kiến chút xíu hả em em em nói hơi chậm lại chút xíu với lại em, em nói xong cái em đứng khác em đứng qua một bên để chị thấy <laughs> tại vì em đứng ờ, che cái bảng chị không thấy rõ dạ vâng ạ chị uh, à, quan sát của mình tắt bật cam lên đấy hả tắt cam rồi tắt cam à rồi rồi rồi các chị à, có thể ghi chép lại hoặc là có có gì chưa hiểu thì à, em sẽ hỗ trợ tiếp nhé anh chị có câu hỏi gì không ạ hỏi gì không thì đội nhóm sẽ hỗ trợ anh ạ hỗ trợ chị ạ à? chúng ta sẽ tổng quan thì các anh chị sẽ hiểu nhiều hơn sẽ hiểu nhiều hơn là cái điểm LB nó tuyệt vời đến cỡ nào đó. và trong LB thì cái gì nó cũng giá trị ạ à? các anh chị cứ không ấy thì chúng ta hãy comment lên để em thắm sẽ sẽ đọc và hỗ trợ các anh chị nhé rồi có lẽ sẽ không có anh chị nào là câu hỏi đúng không ạ em sẽ chuyển sang hồng thứ ba một hồng cực kỳ và cực kỳ tuyệt vời của rau ăn đó là hoa hồng nhị phân chị Lan ơi xong chưa em xóa bảng nhé em phân tích một cái lobby cái điểm em để à. sau này mua hàng hóa của công ty chị chị có ý kiến chút xíu thắm ơi chị dạ. có ý kiến chút xíu thì chị thấy phòng zoom này cũng cũng có khi hôm nay người cũ cũng có khi cũng có khi có một người thật là mới đúng không em cho, cho, cho nên á, chị chị có ý kiến chút xíu á, hãy viết nó theo cái hàng thẳng và và đừng có viết nghiêng viết dọc như vậy khó khó nhìn lắm rồi, khó okay, quan sát à, khó quan sát như, dạ. như chị là giả giả sử như chị là người thật là mới thì chị nhìn chị thấy nó nó không có theo một cái hàng rồi rồi ok thì em à, cảm ơn em cảm ơn em dạ vâng rồi à, em sẽ chia sẻ phòng thứ hai thứ ba nhé cái điểm LB cho các anh chị hiểu thêm cái điểm LB chúng ta là thành viên công ty tặng chúng ta 7.000 điểm LB cái điểm này để chúng ta mua hàng hóa và tất cả những dịch vụ không rao quan cũng là tiền các anh chị thì à, các đối tượng Việt ta và các hợp tác thì chúng ta lấy cái điểm LB này này chúng ta sẽ mua được hàng hóa cho này cũng là tiền và chúng ta có rất nhiều hoa hồng thứ ba rồi hoa hồng thứ ba là hoa hồng nhị phân hoa hồng nhị phân hoa nhị phân thì à, đây là một trong những hoa hồng rất đặc biệt nói chung là tất cả các hệ thống đều chạy cơ bản trên hai nền tảng đó là hoa hồng và hoa hồng trên cơ sở là mặt trời và nhị phân à, nhưng à, với hoa hồng nhị phân của rau ăn khác hoàn toàn à, khác thế nào thì em hãy chia sẻ sâu hơn các chị thấy à, điều kiện của nó điều kiện của nó điều kiện của nó có thứ nhất là bạn phải tuyển tay ít, nhất à, điều kiện là ít nhất nha hai người trái cùng phải tại vì nhị phân đúng không ạ nhị phân trái cùng phải và điều kiện thứ hai là chúng ta có ít nhất là ba điểm AB còn em hãy có nhắc một lần rồi đấy ba điểm AB này là ba điểm gọi là sử điểm sử dụng sản phẩm dịch vụ điểm sử dụng sản phẩm và và dịch vụ của lao ăn ví dụ hồi nãy chúng ta được công ty tặng Twitter đúng không Gói có Twitter trên, trên, trên phí quận năm. rồi chúng ta được tặng giá của nó là 69 euro và chúng ta được tặng một năm khi chúng ta kích hoạt Twitter cho chính tài khoản đó bằng cách là sao ạ khi chúng ta đăng ký xong ờ, tài khoản rồi chúng ta vào cái phần mà hộp thư điện tử đến khi đăng ký tài khoản Dawan đấy chúng ta sẽ vào hộp thư và chúng ta xác xác minh hay là gọi là verify email xác minh xong chúng ta quay lại đăng ký Twitter thì khi đăng ký thành công Twitter rồi chúng ta sẽ được chơi năm miễn phí một năm và sau đó và khi đăng ký xong rồi chúng ta được một điểm 30 rồi như vậy là trong trường hợp chúng ta chuyển một bên trái cái sơ đồ như thế này như phân đây giả sử đây là là là bản thân hải hải sẽ tuyển ra ít nhất là hai người trái phải đúng không đây là sơ đồ nhị phân đây giả sử là tuyển ra thắm rồi và chuyển sang bên này à, có thể là chị dung đúng không ạ chị dung rồi chị dung như vậy là người bên trái là bàn thắm à, bàn thắm vào tham gia thì sẽ kích Peter và được một điểm ab rồi tương đương là chị dung tham gia cũng tương tự như thế kích Peter bởi Peter là một đối tác của Rawan đối tác chuyên về nền tảng chơi game giải trí như vậy là chúng ta được tặng chúng ta bên phải là đại chị dung phải rồi chúng ta cũng thích và tương tự thế chúng ta được một điểm AB và còn lại một điểm AB nữa ở đâu một điểm AB còn lại cộng một điểm AB còn lại đó là chính chúng ta một một AB còn lại đó là chính chúng ta chính cái người tạo người và liên nói đó bản thân có phải khi chúng ta tham gia một gói như vậy chúng ta được pick cũng được một gói meter và chúng ta được về đúng không ạ và tổng có nào tổng có 3 để 3 b rồi các anh chị nhé rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái điều kiện để chúng ta có được và cái hồng nhị phân ở đây rồi em hải sẽ xóa sẽ xóa đi ạ sẽ xóa cái phần này đi các anh chị rất hiểu rồi đúng không ạ em diễn giải rất cụ thể nhé rồi em phải xóa phần này đi để chúng ta tiếp tục vào cái phần à, đi sâu vào vòng nhị phân các anh chị đã ghi chép đầy đủ chưa em xóa đi nhá dạ rồi các anh, okay. chị, các anh chị có hỏi gì nữa không ạ à? các anh chị có có không hiểu đâu chúng ta cứ hỏi nhá rồi rồi xóa đi em rồi xóa được rồi rồi ok em xóa đi em đi diễn giải cụ thể hơn anh nghe cái bảng rõ rồi đấy cái phần trên ấy, là bóng dưới này tại sao sử dụng bóng đèn cái chóa rồi cho nó xuống nó rõ hơn trên nó bị lóa ánh sáng à, rồi à, về đây là hai điều kiện bắt buộc và chúng ta phải có anh chị nhé chúng ta phải có rồi à rồi chúng ta có với với cái vi hồng thì chúng ta có ba tỷ lệ là một một tỷ lệ một một hai và một ba rồi tỷ lệ một một một hai và một ba cũng kể như sau à, ở trường hợp thứ nhất ví dụ đây là trường hợp không hải rồi em hải tham gia thì em hải phải chuyển bao nhiêu một người đó là em tầm rồi một người bên cạnh đó là chị dung chị dung và chúng ta tập trung vào gói 109 anh chị nhé tại sao mà lo ăn chúng ta lo ăn chúng ta chỉ tham gia gói 109 là đủ rồi công ty không bắt buộc bạn nâng cấp bất cứ gói nào nếu bạn cảm thấy tài chính bạn không ổn chỉ tuyệt vời không ạ không bắt buộc nha đừng nói rằng là em chia sẻ bốn gói thì các chị bắt buộc phải vào bốn gói không chúng ta chỉ tham gia gói 109 được rồi và gần như gói 109 này công ty luôn luôn có chương trình hỗ trợ chúng ta là nâng cấp miễn phí nâng cấp miễn phí miễn phí lên bên gói là gói black black tức là đen nha 299 euro rồi với gói 109 chúng ta có gì à khi chúng ta tham gia gói 109 công ty sẽ cho chúng ta 55 điểm BB điểm này điểm gì ạ điểm để ta cộng vào cái chân à, vào sơ đồ nhị phân này khi chúng ta tham gia một gói là 109 109 euro chúng ta sẽ có 55 điểm anh chị nhá cứ thử như vậy 55 điểm BB rồi 55 điểm BB này rồi chúng ta có 55 điểm BB như vậy là em Hải sẽ chia sẻ chúng ta tập trung gói 109 thôi tất cả đến gói 109 để chúng ta không bị lẫn lộn như vậy là ở cái mà trường hợp thứ nhất trường hợp tỷ lệ của một chúng ta sẽ công thức như sau một rồi nó sẽ công thức như sau đó là một nhân với một cộng với một là sao một là một bên trái một là một bên phải còn một là hệ số bởi vì chỉ có một người duy nhất thôi tí nó sẽ là một nhân một cộng một bằng kết quả nhân với 10 phần trăm chúng ta sẽ có số tiền thay số vào một bên trái là 55 điểm đúng không ạ hệ số 1 vẫn đứng nguyên chúng ta sẽ cộng với 55 bên phải và bao nhiêu ạ 110 110 nhân 10 phần trăm chúng ta sẽ bao nhiêu ạ chúng ta có 11 euro ok thế là cái tỷ lệ thứ nhất tỷ lệ 11 rồi em Hải sẽ chia sẻ chúng ta tỷ lệ thứ hai là tỷ lệ 12 ở đây cái trường hợp này uh, là anh Đức Hạnh người ở chỗ Nam Hải cũng là chủ tịch Hạnh đi chủ tịch Hạnh rồi chủ tịch Hạnh bảo cho Nam Hải rồi chủ tịch Hạnh là người bảo trợ trực tiếp Nam Hải như vậy là trong trường hợp khi mà chủ tịch Hạnh bảo trợ Nam Hải ấy, Nam Hải chưa có tuyển người nhưng nó là vòng nó là sơ đồ nhị phân đúng không ạ thì anh hạnh tuyển ra một người f 1 f 1 f 1 của chủ tịch hạnh rồi f 1 chủ tịch hạnh và theo sơ đồ chúng ta bắt buộc thực hiện điều kiện phải hai người trái phải anh chị lưu ý nhé trái và phải như vậy em hải phải tuyển được bao nhiêu ạ một người bên trái đó là cái máy tuyển đa là em siêu tám chúng ta đấy đây em thắm rồi như vậy là em hải đủ điều kiện chưa chưa mặc dù hai người nhưng một người là trên rớt số còn một người nữa là em hải mới tuyển ra như vậy là về điều kiện chúng ta phải có hai người đúng không trái và phải thì khi này em hải mới tuyển thêm một người nữa đó là chỉ dung đúng không ạ Chỉ dung ok như vậy là trong trường hợp này chúng ta đã thỏa điều kiện là một trái một phải vì chúng ta có cái tỷ lệ thứ hai là tỷ lệ một hai nó sẽ như sau thì nó hai sẽ là một nhân với hai đó là hai con người đúng không anh chị một này một này hai người này mặc dù em tuyển một người thôi một nhân hai cộng với một người bên bên trái đó chị dung đó là cộng một bằng kết quả nhân với 10 10 phần trăm chúng ta sẽ bằng công thức gì ạ sẽ bằng công thức là 55 nhân 12 cộng 55 bằng bao nhiêu ạ 165 đúng không anh chị nhân 10 phần trăm đúng không ạ chúng ta sẽ có được là 16.5 euro thế là tỷ lệ 12 rồi tỷ lệ 13 chúng ta sẽ có như sau trong trường hợp này ví dụ như là vẫn là anh hành đây anh hành rồi anh hành chuyển ra được em hải cái chị em đây là em hải này rồi anh anh hành đã chuyển ra được một người khác nữa làm thế này đây là F1 anh Hạnh anh chị thấy không ạ đây là F1 anh Hạnh này F1 này f một anh Hạnh rồi do cái này định nối em mũi tên đây nha rồi f một anh Hạnh và trong trường hợp này bản thân bạn này thì ra quan là cô rất là tốt bạn tuyển ra một người dưới này nữa là f hai hạt f hai hạt f hai của anh hạnh anh chị thấy không ạ như vậy là F1 và F2 em Hải chưa tuyển ai cả như vậy quay lại về điều kiện chúng ta phải có hai người trái và phải sao ạ và khi đó em Hải mới tuyển được một người thế này là cần ra thắm đúng không anh thắm rồi à, anh chị thấy không là đấy là em một em hải này em thắm em một em hải này người duy nhất là em hải kiểm ra này và muốn thỏa điều kiện của hoàng người phân chúng ta phải bao nhiêu chúng ta phải hai người rồi ở đây em hải phải tuyển một người nữa kéo dài đây cho cân đối thì dung em thắm thì mấy bảng đó em thắm rõ anh ơi rõ lắm ạ à. dung rồi đây là f1 em hải này hai người f1 này hai f1 anh chị thấy không ạ à? rồi hai f1 như vậy là cơ bản ở đây tất cả các sơ đồ em hải cũng chỉ tuyển hai người thôi mà ở đây là một đây là hai và đây là ba và chúng ta có thể được một ba như sau thì là ba sẽ bằng một nhân với ba cộng với một bằng kết quả nhân 10 phần trăm chúng ta thay số vào 55 nhân 3 cộng với 55 bằng bao nhiêu ạ? À? 55 nhân 3 là 165 cộng 55 là 210 210 lên 10 phần trăm chúng ta sẽ bằng bao nhiêu ạ? À? 21 euro ở đây anh chị thấy điều gì tuyệt vời không ạ? cũng chỉ có hai người thôi một hai rồi một hai rồi ạ một hai chúng ta có số tiền bao nhiêu ạ số tiền khác nhau các chị đã làm hệ thống anh chị thấy có cái gì khác biệt không quá tuyệt vời và thông báo một điều tuyệt vời nữa là chúng ta được cộng dồn tất cả nha n lần n lần những con người chúng ta bảo cho tới đây tất cả điểm số được cộng dồn hết với nhau như vậy chúng ta chỉ tập trung sao tập trung vào một chạy chân yếu và lâu lâu chúng ta cho một người với chân mạnh thôi với sự hỗ trợ của hệ thống của những người chúng ta bảo trợ ra và những người bên trên bảo trợ ra chúng ta sẽ có một cái một cái cái, cái chân hệ thống cực kỳ mạnh và rao văn luôn cho chúng ta nếu chúng ta là người làm việc nha còn người làm việc thì cắt được hai đầu à nó đặc việc đấy ạ nó biết rằng chúng ta không làm việc thì chúng ta không tuyển người không tuyển người thì sẽ không có được cái cộng điểm rôn như vậy là chúng ta được n lần và có thể nó được cả triệu điểm các chị nhé một triệu điểm thậm chí nhiều triệu điểm anh chị biết công thông ạ là người bảo trợ đa anh hạnh đấy bạn có trên hệ thống của rất nhiều người tuyến dưới là anh hạnh đến cả 10 triệu điểm đấy anh chị thấy tuyệt vời 10 triệu điểm chứ không phải là vài chục ngàn điểm đâu nếu tình hình mà một, một, một 10 triệu điểm này các anh chị với tỷ lệ một ba à tỷ lệ một ba anh chị được hưởng lương lương tuyệt vời mà không tuyệt vời mà luôn con số 21 euro này các chị này quá tuyệt vời rất là tuyệt vời cho nên là ở đây ở đây nếu chúng ta à, biết vận dụng biết tận dụng những cơ hội và giá trị cũng như là chúng ta hưởng à, tự hưởng tự hưởng những cái hỗ trợ của đội nhóm chúng ta sẽ có được mức lương mà thu nhập rất là tốt nếu chúng ta chỉ tuyển được ba người và một người cho vào bên chân mạng này tại vì chân mạng hỗ trợ của chính bản thân chúng ta bên trên và bên dưới còn hai người tập trung bên này và ở đây các chị biết ai không Hoàng Huân vừa chia sẻ cách đây tối hôm qua đấy bạn tuyển cũng có ba người làm việc thôi ba người làm việc thôi và bây giờ bạn là chủ tịch hay sao mức thu nhập bao nhiêu anh chị biết không 250 triệu mỗi tháng lương hưu còn anh chị biết đến an đi phạm không đó tức là câu chuyện ở đây là chỉ hai người hoạt động hoặc ba người chúng ta tuyển ba người là tốt nhất thì một người bên này chân mạnh họ hoạt động hỗ trợ và hai người chân yếu thì cứ phát sinh điểm thôi anh chị thấy ạ à? hai người họ phát sinh bất cứ người nào em như anh hạnh này em một f hai này bảo thân anh thắm một f bốn f năm f sáu của em đọc xuống thì có phải rằng là chúng ta được hưởng chất mạnh không chúng ta phát sinh bên này tương tự như thế và chỉ có đau ăn có một cái chính sách hoa hồng như khoa tuyệt vời như vậy đấy đấy là cái điều mà em Hải muốn chia sẻ cho anh chị nắm rõ cái, cái chính sách hoa hồng là một trong những hồng tuyệt vời nhất hồng tuyệt vời nhất và trước đến giờ trước giờ không có một doanh nghiệp nào làm được điều này và sáng nay Hải cũng đi chia sẻ với một trong những lãnh đạo trong một hệ thống vi, hệ thống ờ, vision hồi xưa đấy à, và cái hồng này là một cái hồng mà ai cũng cũng có thấy một cái điều là nó khác biệt vâng đấy là những cái là chính sách về hoa hồng nhị phân đều khác biệt giữa tất cả hoa hồng nhị phân mà các doanh nghiệp khác à, họ đang vận hành thì đấy là thông, thông tin chia sẻ cho anh chị nắm rõ cho anh chị biết được cái vòng thứ hai là hoa hồng nhị phân một hoa hồng cũng cực kỳ và cực kỳ đặc biệt đó ạ à, là đấy là thông tin mà em vừa chia sẻ xong về cái vòng thứ ba các chị hãy ghi chép lại và nếu chưa hiểu hoặc rõ cái nào thì hãy mở mic lên cùng à, giao lưu và cùng đặt câu hỏi để MC Hồng Thắm hỗ trợ cho các anh chị. Vâng, các anh chị ơi chúng ta chưa hiểu ở đâu thì các anh chị hãy bật cam lên nhé. Em Thắm đã từng là người làm sản phẩm 4 năm cái ngành sản phẩm và hai năm bảo hiểm và từng trải qua tất cả các lĩnh vực về sơ đồ nhưng chưa có một cái sơ đồ nào được cộng hưởng của tuyến trên. Ví dụ như sơ đồ nhị phân của các hệ thống khác nếu một xây đồ các xây đồ mặt trời thì có phải chạy năm chân không ạ nhưng phần đồ ưu tiên nhất và tốt nhất nhưng còn nhị phân hệ thống của bạn nó cắt ngang bạn không được bảo lưu nhiều ví dụ như cho là hàng được cộng hưởng của tuyến trên đó tuy không gắn vào ép ép đó của cái hệ của cái nhánh mạnh nhưng vẫn được cộng hưởng đó là nhánh mạnh và chúng ta chỉ cần tập trung một chân thôi nhưng tối ưu hóa là hai f 1 hai bên các anh chị thấy tuyệt vời không ạ vừa xong úp nay Hải chia sẻ đấy ạ nếu đó có một tuyến trên làm việc và hỗ trợ chúng ta một nhánh mạnh thì chúng ta chỉ cần tuyển dụng một người và chúng ta đã có 21 euro các anh chị thấy tuyệt vời không ạ rất là tuyệt vời đúng không ạ nếu các anh chị chúng ta chưa hiểu thì anh chị hãy comment lên thì em thắm sẽ hỗ trợ các anh chị và úc lai hải sẽ hỗ trợ anh chị hiểu hơn ạ các anh chị ơi hiểu rồi em ơi à ok chị chị Huyền thì làm 8 ờ, năm cái ngành network marketing rồi thì hiểu nhanh lắm quá tuyệt vời rồi em ơi vâng à, em xin mời Úc Lai Hải ạ em sẽ xin phép chia sẻ phòng trực tiếp với anh chị nhá em xóa bảng nha cái chương trình đặc biệt là kể từ ngày hôm nay với đến ngày hết tháng 2 nữa các anh chị có một cái chương trình rất là tuyệt vời có biết hôm nay Minh Vũ. Hoa hồng thứ tư ạ. Đó là hoa hồng tôi là tôi đọc. Hoa hồng này cũng là một trong những hồng rất đặc biệt các anh chị nhé với nấu ăn chúng ta có tất cả là 5 tầng thu nhập 5 tầng anh chị ạ từ F1 đến F5 Tức là à, người bảo trợ trực tiếp và đến đến đời thứ năm ạ là 5 tầng và ở đây cũng có điều kiện các chị ạ trước tiên anh Hải sẽ cho các anh chị nắm rõ điều kiện trước đó trước xong là xong chúng ta sẽ phân tích nó như thế nào điều kiện thứ nhất là chúng ta phải có được 3 điểm 3B nãy Hải nói rồi đúng không hồng nhị phân cũng có ba điểm AB đúng không khóa hồng này cũng bắt buộc khóa điểm AB tức là hồng là sử dụng sản phẩm dịch vụ tối thiểu nhé còn chúng ta càng nhiều còn tốt không sao cả mua nhiều thứ thì chúng ta được nhiều quyền lợi điều kiện thứ hai điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai chúng ta phải có và chúng ta phải có được tỷ lệ tỷ lệ một ba một ba này không phải tỷ lệ một ba của à, của của hồng phân hồi nãy nhé và tỷ lệ 13 là ví dụ thế này bạn có được khoa hồng thu nhập nhị phân này này đây bạn có thu nhập ví dụ bạn có một triệu đồng từ hoa hồng thu nhập nhị, phân cái này nói triệu đồng nó dễ hiểu nói tiền nói thôi thì nó hơi khó hiểu tại vì quy đổi được một triệu đồng thì bạn mới có được 5 tầng thu nhập từ F1 F5 là 3 triệu đồng từ thu nhập trên thu nhập nên tôi nhập anh chị nha rồi nghĩa là sao ạ để có hoa hồng thu nhập trên thu nhập chúng ta có được ít nhất là một triệu đồng nếu muốn hưởng ba triệu đồng này anh chị nha để có một triệu đồng này này tính ra phải có được phải có được ba triệu đồng chúng ta phải có được một triệu hoa hồng thu nhập trên thu nhập tức là không em hải nói là ba cái tỷ lệ một một một hai một ba đấy đấy là điều kiện thứ hai điều kiện thứ ba điều kiện thứ ba chúng ta phải có tối thiểu là bao nhiêu ạ 5 người do mình bảo tròn 5 người F1 này chúng ta sẽ hưởng được là 10 phần trăm thu nhập tầm nhất thu nhập của F1 và chúng ta tuyển được 10 người tối thiểu 10 người chúng ta sẽ được hưởng bao nhiêu ạ 10 phần trăm của F2 và chúng ta tuyển được 15 người chúng ta được 10 phần trăm của F3 và chúng ta tuyển được 20 người 10 phần trăm của F4 và tối đa chúng ta tuyển được 25 người thôi chúng ta sẽ được 10 phần trăm của F5 là tổng thứ năm thôi anh chị nhé có khó không ạ chắc là không khó đúng không ạ bởi vì sao với chúng ta tối thiểu mỗi người chúng ta phải có tối thiểu là từ vài trăm người bạn bè và chúng ta tuyển được 25 người là cái, cái, cái yêu cầu cuối cùng chúng ta hưởng được 10 phần trăm của F5 còn chúng ta không muốn hưởng được đến F5 chúng ta hiểu F, F3 thôi chúng ta tuyển được 15 người thôi cái gì ạ nó đơn giản mà đúng không ạ bản thân Hải bây giờ phải bốn năm chục rồi là chuyện bình thường đấy Đã. Dạ, thì có phải là trong một năm Hải tuyển bốn năm chục là bình thường ví, ví dụ như là 6 tháng đầu năm 6 tháng ban đầu á chúng ta chỉ tuyển được 15 người thôi chúng ta hưởng 10 phần trăm F3 rồi và thời gian đó chúng ta chỉ khoảng ba mười phần trăm f ba thôi thầy f bốn f năm chưa phát sinh nhiều nên chúng ta làm đâu phát triển đó không quá lo lắng điều này rất đơn giản mà đúng không ạ rồi điều kiện thứ thứ, thứ tư là chúng ta tham gia gì ạ gói trắng mặc nhiên từ xưa nay công ty luôn cho chúng ta nâng cấp miễn phí những gói đen gói đen ta hưởng bao nhiêu ạ từ đó F1 F2 và F3 thế thì tuyệt vời không ạ đã được nâng cấp miễn phí này chúng ta hưởng F1 F2 F3 như vậy mặc nhiên ra vào gói trắng ta được ba đời này nghĩ như vậy thôi ạ để chúng ta hiểu nhưng chúng ta vào gói trắng thôi chúng ta được hưởng đến đời F3 được 10 phần trăm điều kiện này nhá và chúng ta vào gói gì ạ chúng ta vào gói gold gold chúng ta được đời F4 và với gói titan bắt buộc nha chúng ta phải có lên gói titan chúng ta đổi F5 các anh chị ơi anh chị mới vào còn lên titan không ạ chắc không cần đúng không mà sao anh chị đã cưới 25 người anh chị chưa có này chúng ta cần phải đâu tức là không bắt buộc anh chị và là phải lên ngay gói titan cứ làm khi nào có thu nhập chúng ta lên gói Long Anh không bắt buộc bạn gì cả không nói rằng bạn không nên gói tôi đuổi việc bạn cắt cái mã số của bạn không bao giờ có bạn có thể dùng cái gói trắng của bạn hay là gói đen đấy xài hết cuộc đời này và cứ chia sẻ giá trị thôi à, như vậy là điều kiện chúng ta như thế là đủ còn một điều kiện nó đơn giản rất nhiều có phải đa quan đang tiến dần lên con số 100 triệu và 1 tỷ không ạ và chúng ta có lớn hơn 10 triệu thành viên thành viên tham gia sau mình tham gia sau mình nhá thành viên tham gia sau mình cho bản thân đấy rồi lớn hơn 10 triệu thành viên sau mình thì quá đơn giản đúng không ạ một ngày bình quân nó khoảng 100 100 ngàn thậm chí có lần ngày 300 ngàn thì chỉ có bao nhiêu ạ đó là làm ba ba trăm ngàn thì chúng ta khoảng 4 ngày chúng ta được một triệu rồi như vậy là để 10 triệu bao nhiêu ạ bốn ngày một triệu khoảng ước chừng là 40 ngày chúng ta có bao nhiêu ạ 10 triệu khoảng hai tháng ta đã xong được cái 10 triệu đó anh chị nhé hai ba tháng thôi như vậy là lớn hơn 10 triệu này thì con số rất đơn giản ạ cho là 5 tháng đi 5 tháng chúng ta đã tuyển được 25 người chưa chắc chưa đúng ạ hai tháng đầu tiên chúng ta học tập hai tháng đầu tiên ta chưa có tiền hoặc là cũng chưa cần lên lên gói thì ta như vậy là chúng ta cứ từ từ người triệu viên rất đơn giản đấy là năm điều kiện anh chị nha một này hai này ba này bốn này năm điều kiện bắt buộc để chúng ta hưởng hồng quy hoạch cái thu nhập anh chị ghi chép lại cho em nhé rồi sau đó em hãy giải thích cho chúng ta sâu hơn không biết chị Lan các anh chị đã ghi chép đầy đủ chưa nếu ghi chép xong rồi thì em sẽ xóa nó đi và em sẽ chia sẻ cái bảng bị giới hạn xong rồi em xong rồi em em dạ vâng em sẽ xóa đi và em, em sẽ đi không các anh chị ơi chúng điều chúng nào thì em chỉ có quyền này năm điều kiện này các anh chị nắm rõ chưa những điều kiện này là điều kiện cơ bản để chúng ta có thể để hiểu cho bản thân mình cũng như chia sẻ cho những người sau cho nên là những điều kiện này các anh chị nắm vững cho em nè nắm vững Các anh chị em chúng ta không hiểu đâu thì anh chị hỏi nhá. Đúng lai trả lời ạ. À? Rồi, hôm nay chia sẻ cái à, chính sách thứ năm đi ạ. Không, cái này anh sẽ diễn giải cho các anh chị nắm rõ hơn chúng ta hưởng như thế nào, ta hưởng dạ. bao nhiêu. Rồi, ở đây em Hải sẽ tại vì rau ăn là hoa hồng trên sơ đồ nhị phân nhưng kết hợp mặt trời. Tại sao là kết hợp mặt trời? Bởi sao ạ? chúng ta một đấy đây là xe đồ mặt trời các anh chị nhé lúc bạn thân hải hải có thể tuyển chọn ra rất rất rất nhiều em một của mình rất rất nhiều ạ n lần nhé về cơ bản sắp rồi phân hệ phân hệ mà nhị phân chúng ta cắm xuống dưới nhưng kết hợp mặt trời chúng ta cứ vẽ thế này các chị hiểu cho nó dễ hiểu thôi nhưng về cơ bản sắp tại sao nãy đánh hạnh đưa f1 f2 để làm cái tên em hẳn bởi vì sao nó chỉ đi phân đi xuống nhưng đây là cách diễn giải chúng ta hiểu được trong tích hợp mặt trời đây là f một đầu tiên này f một này f một này f một này f một này f một này đúng không ạ rất rất nhiều f một rồi để chúng ta có thu nhập từng, từng nhất tầng nhất chúng ta được hưởng 10 phần trăm đúng không ạ ví dụ như em hải tuyển em thắng em thắm f1 của em Hải đây là em thắm luôn đi rồi trong tháng này nó có thể là hưởng theo giây theo phút theo ngày và theo cả tháng ví dụ tháng này em thắng thu nhập là bao nhiêu ạ 100 triệu F1 của em Hải 100 triệu có phải chúng ta nhân với 10 phần trăm không ạ sẽ bao nhiêu ạ em Hải sẽ định 10 triệu với em thắng ok bạn thắm tuyển ra ví dụ như là à, chị Loan đây là F2 ví dụ chị Loan chị Loan F2 chị Loan F2 đúng không ạ chị Loan thấy Loan là không rất tốt và chỉ làm phát triển rất mạnh mẽ tháng này chị không phải là 100 triệu và chỉ được có 250 triệu thôi đây là con số vẫn khiêm tốn anh chị nhé để anh chị biết được rằng là rao ăn nó là thu nhập không giới hạn rồi 10 phần trăm của 250 triệu là 25 triệu rồi chị Loan bảo trợ được người khác ví dụ như là chị Nga chị Nga đây là F3 à, chị Nga vào nhưng mà nói chung là chị rất là giỏi rất cố gắng làm việc và cũng rất là lan tỏa giá trị nhưng chị nga lại không không có may mắn chị nga là f 3 đúng không mặc dù là sao ạ thì lan bảo trợ ra nhưng là f 3 của em hải đúng không ạ thì f 3 thì chị nga thì thu nhập chỉ có 150 triệu thôi một năm trăm năm mươi triệu thôi nhân 10 phần trăm chúng ta có được bao nhiêu 15 triệu rồi ví dụ chị nga bảo trợ ra bạn à, và trường hợp cuối này là bạn phú bạn phú có phải bạn phú là f bốn em hải không bạn phú nhận được cơ hội lao ăn và bạn rất là giỏi bạn cố gắng là học tập rất nhanh và trong vòng à, 5 tháng thôi đến sáng thứ sáu là bạn có thu một tỷ một tháng một tỷ một tháng các chị thấy nè f 4 một tỷ một tháng có thể nhân với 10 phần trăm rồi chúng ta có 100 triệu các anh chị nhé rồi đến bạn phú bạn đã tuyển ra một bạn khác đó là bạn lý lý và bạn lý là f năm đúng không ạ rồi bạn lý f năm bạn thấy ra quan rất là tuyệt vời bạn cũng nỗ lực cố gắng nhưng mà rất tiếc là bạn làm không giỏi bằng phú đâu thu nhập bạn chỉ có 200 triệu thôi một tháng nhân 10 phần trăm 10 phần trăm của 200 triệu là 20 triệu 20 triệu chúng ta sẽ có total của thu nhập tháng này 10 triệu cộng 25 là 35 triệu cộng với 15 là bao nhiêu 50 triệu cộng với 100 triệu là bao nhiêu 150 và đến 20 triệu là 170 các anh chị ơi chỉ có một F1 mà con số là 170 triệu và ở đây chỉ là một F1 em hỏi cho anh chị biết rằng F1 chúng ta là ai ạ à? ví dụ như là trong trường hợp Minh Vũ bảo trợ ra công thông công thông bảo trợ ra là là là Hồ Long Trí Hồ Long Trí bảo vệ là Lê Hải bảo à, Lê Hải là một người lái xe ôm hiện tại anh là director ba sao đúng không ạ thì director ba sao đó tuyển ra được ai anh chị biết không An Phạm một trong nữ tướng của Việt Nam đấy nữ tướng của Việt Nam chúng ta thu nhập một tháng là một tỷ là bình thường trong hai năm làm việc của An Phạm bây giờ bạn này thu nhập hơn 100 tỷ rồi các anh chị ơi anh chị thấy tuyệt vời không hơn 100 tỷ trong hai năm anh chị thấy tuyệt vời không thì cái một tỷ này một tháng trả là cái gì so với em vừa nói là đấy là là một số anh chị bình thường này và có phải chúng ta có rất nhiều em một không anh chị rất rất nhiều F1 NF1 và chúng ta chỉ cần 5 người làm được xuất sắc thôi hôm đó chúng ta sang trang rồi đấy thu nhập là không giới hạn các chị thấy tuyệt vời không ạ quá tuyệt vời còn gì quá tuyệt vời à. thu nhập không giới hạn đây là một một diễn giải của một cái F1 bình thường trong hệ thống MyDawan và chỉ là MyDawan chưa nói là hệ thống Dawan thế giới và Việt Nam mình chiếm 0,3 phần trăm số lượng người tham gia với Dawan trên toàn thế giới các chị thấy tuyệt vời không ạ như vậy là chúng ta có tiềm năng là vô giới hạn mà và rao ăn tuyển người trên khắp thế giới không phải trong Việt Nam đâu Đấy anh chị thấy ạ à? đây là một diễn giải rất đơn giản là chúng ta có NS một nhé chúng ta chỉ cần 5 người làm xuất sắc thôi và 20 phạm vừa rồi các anh chị thấy mà cái sự kiện kinh doanh thắng cuộc đấy biết bao nhiêu con người xuất sắc trong hệ thống của bạn Ami phạm thôi là F4 Ami phạm còn thấp hơn vị trí của anh Hải bây giờ Hải bây giờ là F3 của Minh Vũ nha Hải là F3 của Minh Vũ đó các anh chị ạ à mà anh phạm phải F5 của mình F5 đấy quan trọng là bạn có à, bạn thứ nhất là bạn có kiến thức bạn là người giỏi và bạn biết là vận dụng tất cả các yếu tố để bạn vận hành một doanh nghiệp thì bạn trở thành một trong nữ tướng hàng đầu của Việt Nam nhưng chưa có gì thế giới có ambassador một sao nữ các chị là cách đây ba tháng hai tuần nữa thì với anh vi phạm chỉ là một senior president là gì ạ một chủ cấp cao một sao thôi thì bạn đã thu nhập cả 200 tỷ trong mấy chục tỷ rồi anh chị ạ à? thì chúng ta có làm được không ạ ai cũng làm được bởi sao với cái, à, với với tất cả năng lượng của vũ trụ là không giới hạn bạn đam mê và muốn cái gì vậy và đau ăn gặp không giới hạn anh chị nhìn thấy minh vũ mà mình vũ bây giờ khỏi nói về thu nhập rồi chúng ta đừng bao giờ nói thu nhập với minh vũ nữa à cho nên là câu chuyện ở đây chúng ta làm chúng ta có quyền hy vọng và chúng ta có đạt mục tiêu mục tiêu chúng ta là không giới hạn thì đấy là em vừa diễn giải một cái hoa hồng thu nhập trên thu nhập và chắc chắn một điều rằng chỉ có rao ăn có thu nhập tốt như thế trường mới được gặp thế giới tốt như vậy hạnh phúc không ạ chúng ta phải biết ơn bản thân ta trong cơ hội với rao ăn đấy ạ cho nên khi chia sẻ em nói bảo bảo anh chị có lúc chúng ta cũng thất vọng bởi sao bởi vì họ không nó nhận cơ hội này được bởi vì họ không đủ duyên đơn giản thế thôi không đủ duyên đừng buồn đừng thất vọng họ không phải là người quyết định cho chúng ta thất bại hay thành công chính chúng ta là người cho chúng ta thành công đúng không ạ thì đấy là em vừa diễn giải cho chúng ta vừa hiểu được cái hồng thu nhập thứ tư là hoa hồng thu nhập trên thu nhập không biết anh chị có ai không hiểu thì đặt câu hỏi em tiêu hồng tắm hỗ trợ dạ vâng ờ, các anh chị ơi chúng ta à, anh chị nào không hiểu thì à, hãy cứ chat phòng chat hoặc là bật mic lên thì lúc này hải sẽ hỗ trợ chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn ạ à. tiếp tục em ơi dạ vâng ạ để em tiếp tục nhé còn hai cái hoa hồng nữa hai hoa hồng rất tuyệt còn hai quả hoa hồng và chắc chắn rồi à, cái hoa hồng sắp tới đây là hồng rất là tuyệt vời và đó là điều mơ ước của tất cả người nhưng ai cũng thể đạt được nếu chúng ta có một mục tiêu có à, niềm đam mê có sự kiên trì à, yếu tố đầy đủ các anh chị ạ à. chúng ta có mục tiêu mà không kiên trì không thành công được các bạn rồi chúng ta sẽ đi đến hoa hồng rất là quan trọng đó là hoa hồng thu nhập giá trị dư hạn dư dài hạn giờ dài hạn hay còn gọi là gì ạ lương hưu đấy xin hỏi các anh chị có ai mà làm hai năm lên về hưu không ạ trên thế giới này không có đúng không chủ tịch nước chúng ta là là là ông Nguyễn Xuân Phúc đúng không ạ rồi ông Nguyễn Minh Chiết ông làm 30 năm 40 năm trong đảng đấy về hưu bao nhiêu ạ thua lương hưu của chủ tịch một sao chúng ta bây giờ đến chị ạ thua biết lúc lai của em là là là là, là anh Đức Hạnh đấy thua cả Hoàng Minh Huân một người còn rất trẻ 31 tuổi 31 ba sinh năm 91 đúng không ạ 31 32 tuổi thôi chủ tịch hai sao và sắp sửa lên ba sao thu nhập của bạn hơn 200 triệu xin lỗi các anh chị nếu chúng ta không nói cái những cái gì ngoài thì chủ tịch nước chúng ta về hưu bao nhiêu ạ 50 triệu chắc chắn là không đủ và đây Minh Huân chỉ làm 2 năm hôm nay là 250 triệu mỗi tháng từ 200 đến 250 triệu mỗi tháng còn chủ tịch Hạnh thì bảo cho em Hải là 100 triệu mỗi tháng cuộc đời có gì tuyệt vời vào rất là tuyệt vời đúng không ạ Đấy, thì đây là cái giá trị thẳng dư dài hạn giá trị thẳng dư dài hạn nó từ đâu ạ nó từ hoa hồng khi đặt từ phân các chị nhé rồi rồi chúng ta có 21 cấp bậc rồi tương đương với cái 21 về tài chính hai mốt về tài chính em sẽ chia cụ thể các anh chị hai mốt về tài chính ra sao về tài chính rất là số 1 đây à số 2 đây số 3 đây của món đây anh Thắng ơi coi cái số 5 có gặp được không được anh ơi được ạ dạ được rồi, Okay. số 5 rồi đã số 6 đây số 7 đây số 8 đây số 9 đây và số 10 rồi chúng ta tiếp tục là số 11 số 12 và chúng ta có ba số 19 20 21 em chấm nhé 19 20 và 21 rồi ở ờ, bể tài chính thứ nhất chúng ta có thu nhập nhị phân anh chị nhá em lưu ý thu nhập nhị phân chúng ta bao nhiêu ạ chỉ cần có là 50 euro em phải viết được xanh đã đỏ nổi quá rồi 50 euro rồi ở cái vị trí thứ hai là ở đây này gọi là team leader một sao hay cái tắt là chữ T1 rồi ở đây là vị trí T2 team leader hai sao và ở vị trí thứ hai chúng ta nhân đôi số 50 euro đó là 100 nhân 2 chúng ta sẽ bằng 100 euro bây giờ chúng ta 100 euro sẽ lên được vị trí bể thứ hai và bể thứ ba chúng ta sẽ nhân 2.5 25 nhân 100 là bao nhiêu ạ? Là 250. 250 euro. Rồi, đây là tin biết uh, 3 sao. Rồi, để lên 4 sao là connector, xin lỗi ạ, connector 1 sao là biết tất cả trên C1. Chúng ta sẽ nhân lại công thức nhân 2. 250 nhân 2 bao nhiêu ạ? 250 nhân 2 chúng ta sẽ bằng 500 euro. Đúng không ạ? Rồi, ở vị trí thứ năm đó là connector 2 sao chúng ta sẽ nhân hai lần nữa đấy là công thức theo một cái chu kỳ lặp lại nhân hai năm trăm nhân hai là bao nhiêu ạ một ngàn euro ngàn euro thu nhập tiền phân các chị nhé và ở bể số 6 tức là auditor 3 sao chúng ta sẽ quay lại công thức nhân hai năm, đó là một chu kỳ lặp lại 1.000 euro nhân hai năm là chúng ta có thu nhập là hai ngàn 2.500 euro chúng ta sẽ lên được bể thứ 6 gọi là auditor 3 sao và từ vị trí con connector ba sao tức là à, điều phối viên ba sao ấy chúng ta sẽ lên bể thứ bảy đó là manager một sao hay viết tắt tiếng M1 và chúng ta sao chúng ta lại quay lại cái cái chu kỳ của nó là nhân 2 2500 nhân 2 bằng ngàn các chị nhé ngàn euro khi chúng ta đạt được ngàn euro thì chúng ta sẽ lên được vị trí bể 7 hay còn là manager một sao và ở bể thứ 8 chúng ta lại tiếp tục nhân 2 nó sẽ là manager hai sao tức là quản lý hai sao 5.000 nhân với 2 với 5.000 với 2 bằng 10.000 chúng ta có thu nhập 10.000 euro rồi à, 10.000 euro 10.000 euro chúng ta sẽ lên được vị trí là để thứ 8 này gọi là manager manager 2 sao và ở bể thứ 9 chúng ta sẽ ra làm sao ạ à? chúng ta sẽ nhân tiếp 2,5 đó là một chu kỳ lặp lại 10.000 nhân 2,5 là 25.000 các chị nhé 25.000 euro rồi nhân về thứ 10 viết đỏ cho nó may mắn cho nó đẹp rồi nhân về thứ 10 ta là nhân 2 25 ngàn nhân 2 thì bao nhiêu ạ bằng bao nhiêu ạ 25 ngàn nhân 2 tức là chúng ta thu nhập 50 ngàn euro các chị ạ ở bể này là một bể rất quan trọng rất quan trọng chúng ta có gì ạ chúng ta có lương hưu mãi mãi từ 10 đến 12 triệu một tháng triệu trên tháng anh chị nhé rồi ok chưa ạ? như vậy chúng ta có thu nhập 50.000 euro 50.000 euro cho với giá 26 là chúng ta bao nhiêu 1 tỷ 3 các chị ạ cộng với lại một tháng 12 triệu một tháng có tuyệt vời không ạ mãi mãi qua wow, tuyệt vời quá mãi phải cái chỗ này đấy nếu hai năm rưỡi nó ra ăn một tỷ người thì nó không phải mức là bao nhiêu 10 đến 12 triệu đâu chúng ta có thể bao nhiêu chúng ta có thể đến 30 40 thậm chí 50 triệu ạ tại vì chúng ta được hưởng 40 phần trăm lợi từ 8 phần trăm có được đấy đó là điều quan trọng nhất điều đặc biệt nhất và tại sao ngày hôm nay chúng ta phải phải phát huy nó phải cống hiến và phải lan tỏa thật nhiều bởi chỉ có năm 22 này là năm quyết định để chúng ta có được các vị trí các bậc này và anh chị thấy ạ à, khi lên bể thứ 10 chúng ta lên bể 11 chúng ta đã tiếp tục nhân hai tiếp nhân hai tiếp chúng ta sao ạ à? từ 50 ngàn chúng ta lên director ở đây là T2 nha chị nhé năm 50 ngàn hai là 100 ngàn euro đấy rồi ở vị trí D3 chúng ta sẽ D3 chúng ta nhân 2,5 chúng ta phải có được bao nhiêu 250.000 mô tô rồi như vậy để lên các bể đến chúng ta có công thức lên như vậy nữa à, và thông báo anh chị tất cả các cái vị trí này chúng ta đều có lương huyết ở vị trí kinh huyết là một sao có thể một tháng chúng ta có 0,5 euro tôi gặp tại vì là sao ạ tại vì vị trí này này rất rất nhiều người đều đạt được và vị trí thứ hai á, chúng ta sẽ có thể thu nhập là khoảng 1,5 euro mỗi tháng và vị trí này cũng rất rất nhiều người đạt được còn vị trí thứ ba chúng ta có thể lên được 2,5 euro mỗi tháng là cũng rất nhiều người đạt được trên là vị trí tôi biết là ba sao thì chỉ có 2,5 euro mỗi tháng thôi đến vị trí C1 cũng có thể chúng ta tăng lên được khoảng 3 đến 4 euro mỗi tháng có thể đấy và cũng rất nhiều người đạt được rồi vị trí con nguy cơ hai sao chúng ta có thu nhập lên 5 euro mỗi tháng trên tháng và số lượng người đạt cũng rất là nhiều và chúng ta là sao ạ chúng ta phải cố gắng đạt các cấp bậc càng nhanh càng tốt thì chúng ta lên con liter ba sao chúng ta có thể thu nhập à, một tháng là lên đến khoảng 6 euro một tháng và lên đến bể thứ bảy chúng ta có thể lên đến 8 euro một tháng rồi và tám chúng ta phải lên đến 10 euro một tháng nếu đến thứ chín chúng ta có thu nhập khác hẳn rồi ạ à. 10 đô bao nhiêu ạ à? nhưng chín chúng ta có thu nhập đến bao nhiêu ạ à? nó khoảng là sáu mươi bảy mươi nó khoảng có chừng 70 đấy ạ 70 euro một tháng là nên giờ ba sao lên đến đây chúng ta cũng để cái 10 chúng ta được 10 12 triệu rồi các chị thấy tuyệt vời không ạ như vậy là bể càng thấp thì thu nhập chúng ta đã có lương hưu nhưng do số lượng người tham gia được cái vị trí đó rất là nhiều cho nên chúng ta lương thấp chứ không phải không có anh chị nhé tất cả các bể này hàng tháng đều có và đúng ngày 15 đúng ngày 15 hàng tháng là sẽ được rót về tài khoản chúng ta bạn không nhận cũng phải là đó là cái sự tri ân và đây là một trong những cái giá trị đặc biệt và ngoài kia không có một doanh nghiệp nào làm được tại sao bởi vì ngài Jonas và Johan hai nhà sáng lập của chúng ta là người luôn làm từ thiện ông giúp người ta bằng cách là đi giúp người nghèo nhưng nếu chúng ta cứ cho người nghèo hoài chúng ta chỉ cho con cá và không cho con câu thì chúng ta có cho mãi được không ạ phải đó là không đúng không ạ chính vì điều này cho nên là ngài Jonas và những nhà nhà sáng lập chúng ta tạo ra doanh nghiệp Rawan để giúp cho những người khác có thu nhập tăng dư dài hạn mãi mãi có phải là em Hải nói được ngay từ đầu không ạ em Hải làm việc ba tổng công ty và khi về cái đề nghỉ ấy, khoảng hai năm thì em Hải chỉ có cuốn sổ mà chưa nghỉ hưu đâu ạ muốn sổ đó là hôm nay rút hết tiền về rồi xài hết luôn rồi nhưng với nấu ăn chúng ta làm việc trong một thời gian rất ngắn à, có thể là một năm hai năm chúng ta đã có mức lương hưu và anh Hải hôm nay làm đúng một năm chúng ta có mức lương bao nhiêu ạ 10 đến 12 triệu mỗi tháng chưa nó các khoản hồng là bao nhiêu ạ 50 ngàn euro anh chị nhân đem nhé để có được cái mức lương 12 triệu này anh hải có gì 50 ngàn euro thu <coughs> nhập như vậy là, là chúng ta có nhiều khoản không ạ nhiều thu nhập không rất là cao đúng không ạ một năm mình trời là chúng ta bằng đấy rồi anh chị thấy tuyệt vời không đấy nhưng lát nữa đây xong cái này rồi anh chị hiểu rồi em phải chia sẻ là chúng ta có hai cái hai cái ờ, gọi là chương trình khuyến mại mà họ đang hải nhắc đó là hoa hồng hiệu lót 14 ngày và hồng thăng cấp bậc trong thời gian từ nay đến 1 tháng 6 hai khoản hồng này cực kỳ giá trị nếu anh chị biết tận dụng anh chị sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển sẽ nằm trong top những người có thu nhập tốt nhất thế giới đấy trong thời gian ngắn nhất nha tốt nhất thế giới trong thời gian là ngắn nhất chưa dĩ nhiên rồi nếu chúng ta làm mà dài không nói rồi ngắn nhất ấy. đó thì đây là những cái mà em Hải chi, chia sẻ rất là chi tiết còn các bể 19 20 21 thì chúng ta biết ạ Minh Vũ chúng ta đang ở đâu không anh chị anh chị nhân đem con số này lên nha và cho anh biết là Minh Vũ viện trưởng ta đang ở đây và thông báo một trong những người những tướng đầu tiên thế giới đã đạt mức này là ambassador một sao vừa được minh danh cách đây khoảng hai tháng tại tại Dubai cho nên là ai cũng có thể được miễn là bạn có mục tiêu khát cao và bạn kiên trì ok ạ à, đấy là những thông điệp những thông tin mà trong à, những chính sách của anh em đã chia sẻ cho chị rồi sắp sau này em sẽ đưa chúng ta một cái chính sách khác có thể không lên mạng đâu đó là hoa hồng từ sản phẩm dịch vụ ví dụ thế này khi mà em bảo cho em thắm thắm mua vé số em thắm mua lan em thắm ví dụ là đặt phòng khách sạn thì em thắm em hải sẽ được hưởng ờ, 40 phần trăm từ 5 phần trăm đến 15 phần trăm trong 40 phần trăm cái phần trăm 80 phần trăm đó làm cái bể tài chính thứ ba để ra cho mọi người được hưởng cái đó và cái hưởng cái đó là công ty đã tính chúng ta về dài hạn các chị nhé ngoài lương hưu chúng ta sẽ có những người mà mình bảo trợ họ sẽ mua các sản phẩm sau này ví dụ như doanh nghiệp chúng ta là 100 doanh nghiệp ra quan 100 doanh nghiệp hoặc 1 ngàn doanh nghiệp thì cái bể tài chính thứ ba đó là sản phẩm dịch vụ sẽ cho chúng ta khoảng hoa hồng từ 5 đến 15, 15 phần trăm sau này sau này tức là khi làm Văn có thể lên một tỷ hai tỷ người năm tỷ người các anh chị nha và hôm nay thì chúng ta hưởng không, không nhiều lắm bởi sao ạ chúng ta đang xây dựng cái mạng lưới xây dựng một cái tổ chức hay là xây dựng một cái big data ta tạo dựng một cái big data lên một tỷ thậm chí là hai tỷ người trong vòng à, hai đến 5 năm tới thì đấy là cái hoa hồng thứ uh, thứ kế tiếp gọi là hoa hồng từ sản phẩm dịch vụ thì đấy là tất cả bảy quả hoa hồng em hẳn vừa chia sẻ rồi anh chị nắm rõ nó và không hiểu gì thì đặt câu hỏi để em xin ông tám hỗ trợ và sau đó em sẽ đi vào hai cái khuyến mãi cực kỳ quan trọng trong năm 22 này và hai khuyến mãi này giúp cho chúng ta phát triển cái doanh nghiệp chúng ta tốt nhất và đạt được các cái vị trí mà em hải vừa chia sẻ đây sớm nhất rồi ok ạ à. anh chị có câu hỏi nào hay hãy chat trong phòng chat hoặc là mở mic để em tắm hỗ trợ thế thế cho đặt đúng qua một bên cho chị chụp màn hình wow à, cảm ơn em dạ vâng nếu mà chúng ta không có hỏi nào các chị đã hiểu rồi đó thì em hải sẽ các bạn hải sẽ chia sẻ hai cái à, hai cái chương trình khuyến mại cực kỳ tuyệt vời và kèm theo một chương trình khuyến mại mà em thắm vừa nói hồi nãy nữa thì chúng ta làm cái gì chúng ta làm với Rowan chúng ta vừa được à, cho đi này vừa được nghỉ dưỡng này vừa được à, tham gia giao lưu các buổi à, sự kiện giúp chúng ta vừa à, giảm stress lan tỏa giá trị và chúng ta có một cuộc sống vui vẻ trẻ khỏe hơn thì đấy là những cái điều mà chúng ta đến với rau ăn chắc chắn rồi nó còn có rất rất nhiều điều nữa đó là cái uh, tình yêu thương cái sự đoàn kết sự hỗ trợ thì đây em Hải vừa chia sẻ trong tất cả chúng ta những cái chính sách của rau ăn và em sẽ xóa bản để cho tất cả anh chị sẽ nắm những thông tin khuyến mại trong tháng à, tháng 2 tháng 3 tháng 4 và tháng đến tháng 6 này đó các anh chị thấy tuyệt vời không ạ à, em thắm làm cũng rất là làm rất là nhiều các công ty nhưng chưa có một cái chính sách nào giống như ở carbon ạ à, cuối cùng đó chứ giống như em thắm làm bao nhiêu công việc và kinh doanh truyền thống kinh doanh hệ thống và kinh doanh theo bảo hiểm nhưng chưa bao giờ ở đâu có mức lương hưu là em làm thì em còn tiền em hết làm thì em không còn tiền vậy thì kể cả bảo hiểm cũng vậy ạ hệ thống em phải vào hợp đồng thì em mới có tiền hệ thống em không vào hợp đồng thì em không còn tiền và kể cả sản phẩm cũng vậy ạ nhưng ở rawan nếu em nỗ lực em thắm mới tập trung có hơn 5 tháng nay thôi ạ nhưng em đã lên để số 8 rồi vậy em thắm bình thường em thắm làm được nhưng các anh chị giỏi hơn em các anh chị làm 3 tháng anh chị đã có lương hưu đó vậy nó tuyệt vời không ạ các anh chị giỏi có các anh chị giỏi hơn nữa 5 tháng 6 tháng anh chị đã có được từ 12 đến 14 triệu rồi giống như Úc Lê Hải chia sẻ đó là cái mức lương thành sư chúng ta đừng chưa nói tiền hệ thống hệ thống khắp nơi trở về có rất là nhiều đúng không ạ vậy thì đây là cái mà ở Rawa làm được chưa có một công ty làm được đó là cái mức thành dư hay là lương hưu dạ vâng các anh chị còn có những câu hỏi gì nữa không ạ ông thắng ơi dạ vậy thì em à. sẽ chia sẻ hai cái chính sách của công ty và các anh chị rất là tuyệt vời khi anh chị tuyển dụng có 4 người hoặc 8 người các anh chị à. bậc đó rồi à. em mời à, anh Tráng ạ à. nốt một sáu bảng nhé để chia sẻ cho các anh chị các chương trình khuyến mại từ nay đến ngày 16 anh Hải ơi em mời ờ, anh Tráng ờ, Tráng hỏi chút xíu là em đi phạm hay dạ. đang ở cái bậc thứ mấy sếp Hải anh hỏi này đi anh hỏi này mặt của anh Tráng quá đang ở cấp bậc thứ mấy không yếu quá em không biết cái gì ạ à? bên bên tin nhắn ấy, thắm ơi bên tin nhắn anh có nhắn cho tin nhắn ấy thắm dạ vâng này anh nữ tướng ami phạm và đang ở bậc bao nhiêu dạ cấp bậc rồi 19 anh ạ cấp bậc 19 ạ 19 à không 20 phẩm đang ở vị trí là thứ ờ, thứ 17 17 à? Tức là 20 phẩm là senior resident là, là chủ tịch cấp cao một sao. Senior resident là chủ tịch cấp cao một sao, tức là, là bạn còn 5 cấp bậc nữa thì đạt 21. Là bạn đạt thứ 17. Quá khủng khiếp. Đó, thì bạn có thu nhập uh, tính của trên trăm tỷ đấy anh chị ạ. À? Thì đây này, em sẽ chia sẻ chúng ta cái hoa cái chương trình khuyến mại à, đó là nâng cấp à, miễn phí ở đây các anh chị à, căn cứ vào cái này nhé căn cứ vào phòng à, giá trị thẳng dư dài hạn nhé chương trình của chúng ta là nếu anh chị đang ở gì à chúng ta đang ở dưới gói thứ nhất chúng ta đang gói và hay là gold đấy chúng ta bỏ vào đây là 199 euro anh chị nhá 190 euro thì anh chị sẽ được hỗ trợ 20 phần trăm lên cấp bậc và chúng ta sẽ được là hai điểm AB AB ở đây Hải giải thích được đúng không ạ là hai điểm sử dụng sản phẩm và dịch vụ đến một năm anh chị nhé rồi chúng ta có thêm được là như là 5.000 điểm LV nữa năm ngàn ở video này em hải giải thích rồi đúng không để có cực kỳ giá trị đấy chúng ta có thêm năm ngàn hình như là vậy em kiểm soát lại thì mấy người năm ngàn tôi có thể là ba ngàn nhưng mà cái số điểm tính bằng bằng ngàn này cũng được như là bạn hai ngàn hay sao tại cái này thì em nó mới quá cho nên là hai ngàn hai ngàn hai ngàn đó đi và thêm hai một hai một năm điểm ma bên miễn miễn phí tức là khỏi phải sử dụng các sản phẩm dịch vụ không phải mua vé số không phải mua meter cũng không phải đăng ký du lịch thì đó thì chúng ta được rất là giá trị và đặc biệt 20 phần trăm là sao ạ 20 trăm nghĩa là sao nếu ví dụ như là anh chị đang ở bể thứ nhất anh chị muốn lên bể thứ hai là anh phải có 100 đúng không ạ và chúng ta được giảm 20 phần trăm nghĩa là sao ạ chúng ta chỉ còn 80 thôi 80 euro là chúng ta lên được bể bể thứ hai rồi có phải chúng ta là khối trợ 20 phần trăm anh chị chúng ta khối trợ hai 20 trăm ta chỉ thu nhập 80 euro là chúng ta đã gì ạ đúng không ạ chúng ta đã lên được bể thứ hai là tương tự thế các bậc tương tự ví dụ như thế này đây là vị trí thứ uh, m m ngoài và chúng ta thu nhập 10 ngàn chúng ta được sản phẩm 200 chúng ta chỉ thu nhập khoảng 8 ngàn euro các chị nhé đây, em đánh cái tên ở đây nhập 8 ngàn euro rồi chúng ta lên 7 m m 2 nó là 7,8 các chị thấy ạ à? em biết nó tài bản mình hạn chế cho nên em không xóa đi mà để lại các chị để những cái đó như vậy là ở 7 đến 8 anh chị được giảm 20 phần trăm này này 20 phần trăm này này 20 phần trăm này này thì chúng ta chỉ có 8 ngàn euro thu nhập thôi chúng ta lên được 7 rồi và lát em hỏi là thích tại sao chúng ta tranh thủ rồi em xóa này nhá em xóa cái ờ, cái gói mà chúng ta đang ở sở hữu gói vàng nhá lên các bậc rồi chúng ta ở gói chúng ta ở gói titan titan chúng ta vào đây là ai? chín euro hai chín euro chúng ta sẽ gì ạ chúng ta được là cũng được là ba điểm ab rồi chúng ta được thêm là ba ngàn em nhớ không lầm ba ngàn nữa đi và chúng ta được cộng thêm là 30 phần trăm cấp bậc rồi ok như vậy em xóa lại cái chỗ này nếu giả sử chúng ta cần bao nhiêu 100 euro thu nhập chúng ta mới lên được bể lên biết đồ hay sao thì ở đây chúng ta thì được hỗ trợ 30 trăm chúng ta chỉ cần bao nhiêu 70 euro 70 euro chúng ta sẽ lên được kìa chúng ta sẽ lên được tính biết đồ hay sao t 2 rồi và ở bể 8 em viết mực đỏ cho dễ nha rồi em xóa này đi rồi ở 78 78 này là M2 tức là chúng ta chưa đặt 10.000 euro anh chị nhé rồi 78 chúng ta được hỗ trợ bao nhiêu ạ 30 phần trăm anh chị lưu ý chúng ta hướng hỗ trợ phần trăm mà lên 78 chúng ta được làm quản lý hai sao chúng ta chỉ cần bao nhiêu 7 ngàn 7 ngàn euro và chúng ta sẽ lên được M2 rồi cái chỉ số tuyệt vời không ạ thay vì chúng ta phải có 10 ngàn chúng ta được hỗ trợ 3% ta có bao nhiêu ạ 7 ngàn euro rồi chúng ta được tiền được 3 điểm ap một năm chúng ta được thêm 3 ngàn điểm voi nữa anh chị thấy tuyệt vời không đấy là với đang gói titan đây là gói vàng rồi thế nên các chị hiểu rồi đúng không ạ em sẽ xóa đi em sẽ xóa đi nói này quan trọng này titan nhưng mà titan rồ titan rồ là titan mà cái gói này chương trình khuyến mại mới có và dĩ nhiên anh chị đang ở gói này chúng ta chỉ chúng ta chỉ có cần là 399 euro đây là được cái nhà nhất là được 5 điểm 3B trong một năm chúng ta được tiếp tục là bao nhiêu 5.000 điểm đá voi năm ngàn điểm Avon là điểm chắc chắn thân thiết của em nói rồi đấy và chúng ta có gì nữa chúng ta có được uh, hỗ trợ 50 phần trăm lên cấp bậc rồi ví dụ trường hợp chúng ta lên biết được hai sao chúng ta chỉ cần bao nhiêu 50 euro nghĩa là sao chúng ta bằng đúng thu nhập của biết được một sao là chúng ta lên một team leader hai sao rồi anh chị nhé rồi và đây lên là 18 chúng ta bao nhiêu ạ chúng ta cần phải 10.000 euro à, đây là em nói uh, một vài cái ví dụ à, để chúng ta hiểu thôi chúng ta sẽ tính sau đó là tính ra bây giờ 18 chúng ta có thu nhập phải 10.000 euro chúng ta chỉ có thu nhập là 5 5.000 euro chúng ta sẽ lên được điểm M hai tức là manager hai sao quản lý hai sao như vậy chúng ta đang ở về thu nhập là 5.000 euro ta lên được 78 rồi và ngược lại nếu chúng ta muốn lên director một sao là giám đốc một sao để hưởng lương hưu ấy chúng ta chỉ cần thu nhập bao nhiêu 25 euro tức là chúng ta chỉ cần lên điểm chín và đạt được director rồi cái chỉ rất tuyệt vời không ạ và chưa nói là các cái giá trị mà công ty cho đây là cái điều rất tuyệt vời đấy thì đấy là cái chương trình khuyến mại thứ nhất và nó kết thúc vào ngày nào nó kết thúc vào ngày 3 ngày mùng 1 tháng 3 và chương trình này kéo dài đến bao nhiêu ạ đến ngày 1 tháng 6 anh chị nhé ngày 01 tháng 06 năm 22 chương trình sẽ kết thúc chúng ta lên gói này trước ngày 1 tháng 3 và chúng ta được hưởng đến ngày 1 tháng 6 nghe chị thấy tuyệt vời các bạn chúng ta còn khoảng gần 4 tháng nữa đấy đấy thì đấy là chương trình hỗ trợ cho các bậc và em Hải tại sao phải nhấn mạnh điều này bởi sao ngài Jonas của chúng ta nói rằng đến năm 2024 Rawan sẽ đạt một tỷ người như vậy một tỷ người thôi các anh chị có phải chia sẻ với Rawan không ạ không cần đâu bởi vậy trước đây chúng ta đang sử dụng là xà bông gì lít net viso nhưng khi Omo vào Việt Nam hai năm đầu tiên có ai có xài nó không chắc chắn không ai xài rất ít người xài bởi sao nó lạ nó là lạ lắm lắm nó lạ hoắc à họ xài quen gì viso này lít này net này không một đặt Việt Nam rồi nhưng Omo vào sau 3 năm 5 năm 7 năm mà bây giờ ví dụ anh chị sai một đứa con mình đi mua con mua cho mẹ mình xà bông các anh chị có cần phải nói Omo không ạ chắc chắn nó sẽ ra mua Omo rồi bởi sao ạ mọi người nắm hết rồi Omo ăn biết cả rồi rau ăn cũng thế hai năm nữa nữa mọi người đều biết cả rau ăn các chị không phải chia sẻ nữa đâu các chị chỉ nói là thôi và cầm đường link nó đi đăng ký vào đó và sao họ mua sản phẩm chúng ta được hưởng 5 phần trăm đến 15 phần trăm ok chưa quá tuyệt vời như vậy là tại thời điểm này chúng ta phải tranh thủ lên các cấp bậc để chúng ta được hưởng mức lương hưu mãi mãi từ đây các tới một sao trở lên để ngày đó không phải là mức thu nhập 10 hoặc 12 triệu ngày hôm nay và chúng ta có thể lên 20 30 thậm chí 40 triệu khi có 1.000 doanh nghiệp hoặc 500 doanh nghiệp ở đây khi ra có đặt một tỷ người hoặc là 5 tỷ người đây đấy là điều mà em Hải muốn nói để các chị tranh thủ tranh thủ trong năm hai này bởi cách đây hai tháng em đã chia sẻ vấn đề này rồi em nói rằng năm 22 là năm để chúng ta đạt các cấp bậc tốt nhất để hưởng các giá trị thặng dư dài hạn về sau này đấy là thông điệp cũng như là cái chương trình khuyến mại mà Rao Anh đang tiến hành chúng ta từ nay đến ngày 1 tháng 3 và chúng ta được hưởng đến ngày 1 tháng 6 năm 2022 các chị nhé một chương trình khuyến mại vô cùng tuyệt vời và các chị hãy đón nhận và tranh thủ bởi sao cơ hội sẽ không chờ đợi ai hết chúng ta biết nắm bắt cơ hội và chúng ta đi thì nó sẽ thành công thì đấy là những điều mà em Hải muốn chia sẻ một trong những chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt của Đào Văn và tính nhân văn ở đây ạ nhân văn là sao bạn đừng phải làm việc 30 năm ngoài kia 30 năm làm việc vất vả các công ty thậm chí à anh chị là công tác vệ sinh ấy, thức đêm thức hôm hai giờ sáng đang đi chuyển phốc rác nhà em này, này đúng không ạ về hưu bao nhiêu 10 triệu 10 triệu là cao lắm rồi em mải là một năm em mải hôm nay là 12 triệu rồi có phải hút rác cả một cả đêm thức khuya thức hôm không ạ chắc chắn là không và chúng ta ăn ăn sung mặt sướng chúng ta ăn sạch ăn đẹp mặc đẹp đây là hải đăng mặc đẹp này chia sẻ mọi người ngồi nhà không phải ra nắng không ra mưa chả sợ trời nắng mưa đâu cả các chị thấy tuyệt vời không quá tuyệt vời còn gì nữa đấy, đấy là cái chương trình khuyến mại và chúng ta hãy đón nhận nó bởi vì bạn làm việc rất ngắn rất ngắn một phần 10 thời gian người ta làm việc vất vả ở kia thôi mà chúng ta được hưởng các chế độ tuyệt vời rồi hưởng các chính sách tuyệt vời rồi thì đấy là những cái thông tin mà em muốn hỗ trợ các chị trong buổi chiều nay đấy là hoa hồng mà cũng là chương trình khuyến mại kết hợp vào cái vòng thứ à, thứ tư đúng không vòng thứ tư rồi ok em sẽ xóa bảng và chúng ta sẽ đi vào một trong chương trình khuyến mãi khác nữa các dạ, chị à, à, hôm nay đã hỏi gì không ạ à? cảm ơn cảm ơn Úc Lê Hải rất là nhiều và sau đây thì chúng ta sẽ được thay thế một chị MC rất là tuyệt vời để giúp chị em thắm một xíu ạ em thắm đi công việc một tí à, cảm ơn anh chị nhá à, à, sau đây thì em sờ nhờ chị Trần Hương một người chị rất là năng lượng của một MC rất là năng lượng sẽ hỗ trợ giúp em thắm nhá Vâng, à, ok em Thắm, à, em Hương xin chào các anh chị buổi chiều ngày hôm nay. À, cảm ơn uh, à, Upline Hải đã chia sẻ những uh, giá trị trong chương trình uh, À, sơ đồ trả thưởng của Rawan đây là những một trong những sơ đồ vô cùng vô cùng đặc biệt đó và có 102 của công ty và chưa có một công ty nào mà lại có được cái chính sách hoa hồng tuyệt vời như vậy và mong muốn cho tất cả các thành viên chúng ta sẽ đạt được những cấp bậc và những cái vị trí trong Rawan càng sớm càng tốt ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Như Sĩ Hải ạ. Rồi, cảm ơn Trọng Hương. Chúng ta lại gặp nhau buổi chiều nay. Cảm ơn cái à, một trong những người em MC rất là năng lực của trong đội nhóm chúng ta chúng ta hãy à, comment con số 8 cũng như là những bông hồng để biết ơn em là người đã tiếp tục với chương trình buổi chiều hôm nay dạ em Hải xin xét một xóa bảng nhé nếu không có hỏi nào thì em tiếp tục với chương trình khuyến mại cũng vô cùng hấp dẫn à, để anh chị nắm rõ hơn trong chương trình à, chúng ta đang là lan tỏa giá trị trong năm 2022 này rồi em Hải sẽ xóa bảng ạ dạ vâng ạ xin mời anh ạ cảm ơn chị Lê Lan nha cảm ơn anh nha à, Văn Trắng. À, chị Lê Lan cũng đang uh, muốn hỏi em cái uh, sơ đồ trả thưởng uh, sao, sao, sao trùng hợp chị không biết nữa à, đây là người ta gọi là uh, luật gì, cái gì, cái gì, cái gì nó tới à, luật hấp dẫn dạ, dạ. cảm ơn em cảm ơn em và mình mong ừ. muốn điều gì là sẽ có điều đó nó sẽ <laughs> mới mới, mới hồi sáng nói bây giờ đã đã được như ý rồi đúng không dạ cái năng dạ. lượng của chúng ta là vô vô cùng lớn các anh chị nhé chúng ta chỉ cần muốn thôi và chúng ta đặt mục tiêu và kiên trì sẽ thành công chúng ta cần điều gì chúng ta cần muốn trong lòng thôi và mong muốn khát khao chúng ta sẽ thành công sẽ đạt được anh chị nha dạ dạ sáng nay hai chị em à, sáng nay hai chị em trò chuyện mới đầu bảo trò chuyện 15 phút thôi nhưng mà hình như là gấp 5 lần cái 15 phút <laughs> thực ra thế này à chúng ta đến với nhau nó là cái năng lượng lực à, gọi là cái sức hút hay lực hấp dẫn đấy à, ờ, khi chúng ta mà đồng cùng những là quan điểm này đồng những cách suy nghĩ và những cái cùng à, cùng cái tư tưởng ấy nó rất dễ để chúng ta có thể cùng với nhau mãi mãi à, bản thân à, chúng ta có hai bản thân em Hải thì có rất nhiều nhiều nhiều là đau lai nhưng mà giữa em Phú hoặc là em Thắm là em Trần Hương ba anh em nói chuyện nhau thì không bao giờ hết chuyện à, nó nó nói chuyện hoài và chúng ta có luôn luôn những câu chuyện mãi mãi à, thì em Hải sẽ đi sâu vào vào cái chính sách cái cái chương trình khuyến mại à, rất tuyệt vời đó là thế này ạ à. à, trong chương trình khuyến mại đấy là khoa hồng à, một bốn ngày nha các anh chị nhé một bốn ngày hôm nay một bốn ngày một bốn ngày thì thay vì một bốn ngày chúng ta hôm nay em Hải giải thích đúng không ạ chúng ta có bao nhiêu tuyển được bốn người trong vòng một bốn ngày ta sẽ được các gói à, như hồi nãy em nói là ví dụ chúng ta tuyển ra được bốn người bốn người à, bốn người gói gì ạ gói trắng thì chúng ta sẽ được tặng gói trắng đúng không ạ rồi rồi nhưng ở đây nó khác nhau một tí ạ nếu anh chị đang là người đang sử dụng gói trắng hay gói đen gói đen đi ạ gói đen anh chị tuyển cho em được bốn người bốn người là tham gia gói trắng nói về gói trắng nha anh chị nha chúng ta sẽ mặc lên ạ đầu tiên này rồi đen này vàng này và trắng luôn đi rồi đen vàng trắng rồi chúng ta chuyển bốn người trong vòng 14 này anh chị lưu ý nhé đây là nó đẹp hồng đầu tiên còn đẹp hồng cuối cùng và đây hồng đầu tiên chúng ta sẽ được tiền ta được lên gói titan ta đang chỉ thấy bao nhiêu ạ chúng ta là bao nhiêu ạ hai ngàn bốn trăm chín chín euro quay lại câu chuyện hồi nãy có phải em Hải nói là anh chị không phải bỏ rất nhiều tiền để chúng ta tham gia với Roman đúng không ạ chúng ta chỉ bỏ bao nhiêu ạ 109 euro tương đương với 3 triệu Việt Nam đồng đấy chị ơi tại sao lại chúng ta chỉ bảo là triệu thôi và chúng ta không cần phải nâng cấp các gói bởi vì trong trường hợp thế này này chúng ta đang ở gói trắng gói đen gói vàng chúng ta tuyển được bốn người thôi đúng không ạ trong vòng 14 ngày chúng ta được bật nhiên lên gói titan với trị giá gói là bao nhiêu 2499 euro chúng ta cộng bao nhiêu ạ cộng được 15 ngàn à xin lỗi ạ ở gói này chúng ta không được 15 ngàn đâu à đúng rồi 15 ngàn với vàng mới là giá ngàn 15 ngàn điểm AV các anh chị nhé còn em Hải đã điểm AV rồi cực kỳ giá trị đúng không ạ điểm AV là điểm cực kỳ giá trị đấy ạ rồi chúng ta được 15 ngàn điểm AV ta cùng thêm gì nữa chúng ta được một gói gold nữa tặng gói gold không phải là gói trắng các anh chị nhé gói gold tương đương bao nhiêu 7 9 9 euro Vâng, 799 euro ạ. Vâng, anh chị thấy tuyệt vời chưa ạ? Chúng ta được tặng 2 tức là gói titan mà không phải mất tầm chút nào. Bởi vì trách nhiệm là đi lan toàn cái thẻ đúng không ạ? Rồi, chúng ta được cộng thêm 15 ngàn để pin nữa. Cực kỳ giá trị. Các chị thấy tuyệt vời không ạ? Và chúng ta được gói gold 799 euro cho một người mới vào. Anh chị lấy tiền hay không quyền anh chị? Ví dụ em mà tuyển được một người nào đó em thấy chấn thương khi đó giả sử chấn thương là người năng lượng em nói thôi em làm đi thằng em đấy đấy là nó giúp nhau thành công mà đúng không ạ thì có phải là chúng ta giúp một người khác có cơ hội đến một cơ hội tốt nhất thế giới không ạ đấy rất tuyệt vời đúng không ạ và lưu ý là chúng ta chỉ có 14 ngày ra không phải nhấn mạnh 14 ngày nó có đồng hồ để nó nó tính trong đó là chúng ta ngay chúng ta kích mà hay là chúng ta tạo tài khoản thì nó sẽ có cái đồng hồ để chạy theo giờ và phút cho nên chị lưu ý rằng cái đồng hồ này của chúng ta nó mà không không ngày này đây này không không sao này còn này thì chúng ta sẽ không còn nữa nếu chúng ta không tuyển được bốn người trước này đó nó tuyển được không này thì anh chị lưu ý không tuyển thêm nữa để được khẩu trang này còn chúng ta phát triển thì nó phát triển bình thường đúng không chúng ta không được quy trình này thôi lưu ý là lưu ý là tại vì sao tại sao mảng vẫn nặng của trong hệ thống mảng có những người đã bị như thế này rồi bởi sao họ lên người thứ tư là chỉ có đúng một phút sau đó thôi thế là sao nó không không như này sao rồi không không sang một phút âm thế là chúng ta không được cho nên anh chị lưu ý tại sao nên phải nhấn mạnh bởi sao chúng ta tập dụng tối đa những điều tốt nhất mà ra ban cho đừng lãng phí nó bởi sao ban cho chúng ta là tất cả đều của các chị ok thì đấy là à, chương trình chúng ta tham gia với các gói trắng đen và vàng rồi em hải sẽ cho chúng ta một chương trình khác tương tự như thế nhưng nó lại hơn Rồi, rồi, nếu anh chị đang là người sử dụng gói Titan Pro Dạ rồi, anh chị tham gia vào được 8 người 8 người f một Ok Rồi, 8 người f một này 8 người f một này anh chị sẽ được miễn phí nâng cấp lên à, em xin lỗi nhé cái này đang bị sai sai một tí sai sai một tí chúng ta là đang có trắng vàng đen trắng vàng không anh chị là không không thấy mình được quyền lợi gì xin lỗi ạ trắng vàng đen chúng ta tuyển được 8 người anh chị nhé sẽ được còn vâng, lên titan pro ạ còn đấy là chúng ta trắng vàng đen chúng ta lên ta. còn về trắng vàng đen chúng ta lên lên gì ạ tuyển tám người sẽ được titan pro vâng. titan pro rồi các chị thấy cái gói này lạ lạ không ngày hôm nay nó có bốn gói sau có chữ đồ đây bởi vì chương trình khuyến mại thì nó sẽ phải nâng cấp lên một cấp nữa để nên là cái tam đúng không người nào được nâng cấp mà thì chúng ta tuyển được tám người anh chị này chúng ta lên gói thứ đồ và gói này anh chị biết giá trị bao nhiêu không? ba bốn chín chín ba bốn chín chín đâu anh chị nhé con số rất là lớn đúng không ạ em hương nhân danh coi là ba bốn chín chín thì bao nhiêu tiền như vậy là chúng ta thứ nhất là tên thời gian đồ thứ hai là thứ hai chúng ta được 30 ngàn điểm LB ok rồi chúng ta tiếp cái gì ạ chúng ta được hai gói đúng không rồi tương đương bao nhiêu ạ bảy chín chín ờ, rồi anh chị ơi tuyệt vời không ạ à? chúng ta được những cái giá trị mà chúng ta tuyển người bắt buộc trách nhiệm chúng ta đúng không ạ thế chúng ta tuyển người và chúng ta phát triển cái doanh nghiệp chúng ta chúng ta được ba mươi ngàn OB công ty tặng chúng ta được lên gói titan đồ với giá trị là bao nhiêu hai ba ngàn bốn trăm chín và mặc nhiên chúng ta lên như thế này có phải chúng ta có phải rằng là gì ạ chúng ta được hưởng đến năm đời ép không em hải hồi nay nói rằng anh chị đừng phải nâng cấp tốn tiền nãy giờ em vẫn nhấn mạnh điều này tốn tiền đúng không có 3 triệu người ta lại lên được khả này rồi đấy là một điều cực kỳ nhân văn mà ra văn chỉ ra văn mới có thôi ạ và chúng ta có thêm hai gói vốn để giúp cho hai người nào đó họ cũng có khát khao như chúng ta thành công như chúng ta tức là cho đi sứ mệnh cho đi đấy giúp người khác thành công đấy tuyệt vời không ạ quá tuyệt vời thực ra là tới ra văn thì em Hải giống như là mình sống lại với một cái gì điều gì đó mà rất hạnh phúc bởi sao quan điểm cuộc sống của quan điểm cuộc đời ấy là Hải luôn tìm kiếm một công việc nào đó mà chúng ta giúp được hay lan tỏa giá trị giúp nhiều người tốt hơn giúp người có cuộc sống tốt đẹp hơn và rau ăn nó đáp ứng những cái điều mà em Hải đang mong muốn và chắc chắn trong này có rất nhiều người chẳng hạn như chị Lan như bạn Thắm hay là bạn Trần Hương hoặc là anh Dũng Chị Dung hay là anh Trá luôn luôn có một cái suy nghĩ rằng là giúp cho người khác thành công nó cùng chung hệ tư tưởng của chúng ta đấy ạ thế thì chúng ta mới làm việc nhau với nhau tốt được còn nếu chung khác thấy tư tưởng chắc chắn họ sẽ không đồng thuận và họ không nhận được giá trị này và điều đó em Hải nói tại sao chúng ta khi chia sẻ mà không đón nhận cơ hội này bởi họ không chung hệ tư tưởng chúng ta đúng không ạ họ không có đồng cái suy nghĩ gì với chúng ta đúng không ạ cái đấy đấy là những điều em Hải nó nói trong buổi chiều hôm nay và đó là hai chương trình khuyến mại cực kỳ tuyệt vời và nó sẽ kết thúc vào ngày mấy ngày mùng 1 803 năm 2022 nghĩa là hôm nay chúng ta còn bao nhiêu ạ 22 ngày nữa 21 ngày nữa tài tháng này thiếu đúng không ạ như vậy chúng ta còn 21 ngày để chúng ta bắt hành cái chương trình này dĩ nhiên em Hải vẫn nói điều này cơ hội thì không chờ ai còn chúng ta biết đón nhận cơ, chúng ta sẽ thành công sớm chúng ta sẽ có được những cái điều mà chúng ta mong muốn rồi thì đấy là ai chương trình khuyến mại mà à, ông ban cho ta nên hôm em Hải sẽ chia sẻ là một chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn và cái này có phải là anh chị nghe xong chị thấy cực kỳ tuyệt vời mà Đây, sĩ cho chị hỏi chút xíu Hải ơi dạ vâng ạ à, có phải cái trường hợp cuối cùng này là giống như trường hợp của chị không Hương dạ, dạ. đúng rồi chị ạ như vậy như vậy 8 người F1 đó đương nhiên là là là sở hữu cái gói 799 euro phải không em dạ đúng dạ, như vậy tổng cộng là là với chị là có 10 10 à, à, gói vàng à đúng rồi chị hiểu rồi tại rồi, rồi cảm ơn em dạ vâng ạ dạ. Dạ, dạ. À, bản thân chị được nâng cấp lên Titan Pro cái gói này ngày xưa em với anh Hải là phải bỏ ra mấy chục triệu để nâng á dạ, dạ. Ờ, tại tại tại chỗ cái bảng á, thì bạn Hải ghi 8 F1 8 F1 rồi nó đó ngưng cho nên chị chị không ờ, xóa cái số người này cảm ơn dạ, em chúng ta sẽ tám vâng. tám chúng ta, bảo trợ rồi ok đấy là cái chương trình khuyến mại rất là tuyệt vời và khi mà em chia sẻ xong rồi các chị có ai chưa rõ hãy đặt câu hỏi để MC chúng ta em làm hỗ trợ em sẽ giúp uh, uh, giải thích thêm rõ hơn à, đã rõ rồi thì em sẽ chuyển sang cái phần kế tiếp Dạ vâng, à, ừ. buổi chiều hôm nay vô cùng ờ, đặc biệt đúng không ạ? Và một buổi cùng chia sẻ những, những cái giá trị về à, à, sách sơ đồ trả thưởng rất là à, tuyệt vời từ à, offline như Hải và chúng khi chúng ta làm bất cứ một công việc gì thì chúng ta am hiểu được cái giá trị à, sơ đồ trả thưởng thì chúng ta sẽ à, biết cách để chúng ta à, xây dựng cái doanh nghiệp của mình tốt hơn à, mạnh mẽ hơn Vâng, cảm ơn anh Như Sĩ Hải và trong cái phần chia sẻ này thì không biết là cô chú anh chị em trong phòng Zoom của chúng ta có anh chị nào à, chưa hiểu cái phần này không ạ? Thì à, các anh chị có thể bật mic để cùng giao lưu à, để anh Hải có thể hỗ trợ luôn ạ. Và vâng, anh chị, chị chúng ta cứ mạnh dạn nhá. Bởi vì sao ạ? Bất cứ cái quy gì mà chúng ta chưa rõ cứ đặt câu hỏi. Em Hải có khả năng uh, đến đâu em Hải sẽ chia sẻ để chúng ta cùng nắm bắt và chúng ta cùng đồng hành để đạt sự thành công sớm nhất và chắc chắn rồi à, hôm nay là ngày thứ hai đúng không ạ tối nay thì em Hải không có chia sẻ đúng ra ngày thứ hai này là buổi chiều à, buổi tối lúc 19 giờ 45 thì có buổi chia sẻ chính sách này định kỳ hàng tuần của hệ thống chúng ta và hệ thống ta là một trong những đội nhóm à, tuy nó nhỏ nhưng tất cả những cái điều mà cần hỗ trợ cho một người mới hoặc là một người đang làm với việc chúng ta luôn luôn có được những cái điều tốt đẹp nhất giúp cho những người mới nhất và đây có thể giúp họ phát triển cái nghiệp nấu ăn một cách đầy đủ và đủ kiến thức Vâng, thì à, đấy là cái chương trình khuyến mại mà công ty đang đang áp dụng chúng ta đến ngày 1 tháng 3 các anh chị nhé. À, đến đây Hải sẽ chia sẻ một cái chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn. Đó là chương trình khuyến mại của hệ thống My Rawan, tức là hệ thống Rawan Việt Nam. Ok ạ, à, Hải sẽ xóa bảng nhé. Dạ, vâng ạ, xin mời anh Hải. tối nay thì mời các tất cả anh chị chúng ta sẽ tham gia buổi chung của hệ thống BVN tức là hệ thống tạo ra mà ra ra chúng ta đây BVN này hệ thống do chủ tịch trạch một trong những là F1 của của Minh Vũ à F2 của Minh Vũ và anh là người cũng luôn cho đi tối nay lúc 19 giờ 45 chúng ta sẽ vào phòng chung. em đã ghi thông báo lên các nhóm rồi thì à, chúng ta sẽ đi vào một cái chương trình khuyến mại của hệ thống Myron Việt Nam như vậy là với chương trình chúng ta vừa nói à, chúng ta tuyển được các bất cứ nhà bất cứ vị trí nào từ vị trí cũ vị trí người cũ người cũ hay mới từ mùng 6 tháng 02 năm 20 2 đến là đến ngày mùng 28 tháng 02 năm 22 chúng ta tuyển được bốn người thôi anh chị nhé bốn người và chúng ta được hỗ trợ cốt hay vì cốt đăng giá là bao nhiêu 3 triệu Việt Nam đồng trên hệ thống Việt Nam thì chúng ta được hỗ trợ từ chủ tịch 2,8 triệu Việt Nam đồng cái gì thì đâu ạ chúng ta giảm được 200 ngàn đấy bốn cốt được giảm 800 ngàn như vậy là chúng ta tuyển được bốn con người từ ngày này đến ngày này từ ngày tháng 2 chúng ta được hệ thống Mai Noan Việt Nam Mai Việt Nam rồi cho chúng ta một cái chương trình du lịch nghỉ dưỡng 5 sao 5 sao cam kết 5 sao anh chị nhé 5 sao khách sạn đến 5 sao các chương trình mà mà chúng ta được hưởng ăn uống nghỉ dưỡng 5 sao tại một trong những cái điểm du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam à, có thể là gì ạ Đà Nẵng có thể là tại sao ạ cái địa điểm này trong năm ngoái đã chạy rồi hoặc là Phú Quốc Quốc hoặc là gì à hoặc là và thì ở ngoài ngoài ngoài ngoài à, Quảng Ninh nhỉ Hạ Long Vịnh Hạ Long dạ yeah. điểm tới có thể là Huế tức là thế nào những cái điểm này Vitamin sẽ đi hết trong vòng những năm những tháng tới năm ngoái chúng ta có bốn năm 2020 chúng ta có bốn điểm đi đó là Phú Quốc đó là uh, Bà Rịa Vũng Tàu rồi đó là uh, Đà Nẵng đó là ninh bình đó là hà nội và sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục nếu mà đà nẵng và phú quốc đã đi rồi thì có thể là điểm đến là những vị trí khác nhưng với cái chương trình này là năm sao anh chị nhé được tài trợ miễn phí hoàn toàn nếu chúng ta tuyển được bốn người cũ hay mới không quan trọng anh chị thấy rồi không ạ có phải là chúng ta tuyển người là chúng ta thuộc các chính sách của công ty không và được hệ thống Myron Việt Nam cho chúng ta đi nghỉ dưỡng tham gia các sự kiện giao lưu có tuyệt vời đúng không ạ đấy đấy là cái thông tin mà em Hải muốn chia sẻ chiều hôm nay à, chúc mừng tất cả các anh chị em chúng ta đã cho bản thân một cơ hội đến với Đoàn và chúc tất cả các anh chị cô chú có mặt trong phòng dung ngày hôm nay cũng như toàn bộ tất cả anh chị em trong hệ thống My Rawan cũng như hệ thống Rawan toàn cầu một năm mới 2022 thịnh vượng phát triển đoàn kết và địa phương lan tỏa giá trị vâng ạ Dạ là... vâng, à, xin cảm ơn anh dạ, Hải. Dạ. Dạ. À, trong uh, số 12 anh chị em buổi đang có mặt buổi chiều ngày hôm nay, ai mong muốn đi du lịch không ạ? Các anh chị mong muốn đi du lịch hãy nói tôi. Vâng. Và